Da da da da na na na. Na na na na na na na na na na da đó mới là em xinh hay em vẫn đứng một mình Oh shit yêu thương này là ngày thêm em trao 안녕하세요 <laughs> hello hello hello hello nguyễn tân bình nhá lâu lắm rồi mới thấy anh tú trăm mà lâu đâu tính ra là có mấy ngày đi chơi bọ xong rồi quên đánh luôn giữa ngày mọi người ạ anh tú bỏ bê mấy ngày xong rồi không đánh luôn nó tụt mất hai trăm mấy chục điểm hay sao hai trăm rưỡi anh em ơi ui tính ra là hình như là nó mới lố một ngày mà nó lại trừ hai trăm rưỡi à mình nhớ là một một bảy tư thì phải ác độc đó mới là em xinh hay vẫn đứng một mình lâu lắm mới thấy em tú và cảm ơn anh hành nhá vâng tại vì mấy hôm nay em đi ăn à, mấy kẹo nó hơi hơi bận bịu một tí nên là không có on được thì từ hôm nay là coi như là hết rồi thì từ ngày hôm nay trở đi sẽ là on rất là nhiều bù lại cho những ngày hôm qua uầy em tú cảm ơn anh ngọc sơn nhiều nhá Em đặt bita Ngọc Sơn nhiều nha. Cảm ơn anh Sơn và cảm ơn anh Thành nhá. Hello Mạnh Cường nhá. Rẻ rách thì giận làm gì à? Ơ, rẻ rách á? Sao lại rẻ rách nhở? Ai làm gì mà rẻ rách nhở? Chết cơm rồi. Mới online mà đã bị chửi là rẻ rách rồi, có muốn ọp không cơ chứ? <clears throat> Chắc hết game ọp cái. <clears throat> Nói chung chúc anh em một tuần mới thật là nhiều ta thật là nhiều sức khỏe nha. <clears throat> Đi ăn mấy hôm kiểu nó nó hơi hơi bị học được nhiều kinh nghiệm từ ngoài đời sống đấy mọi người ạ thật học được nhiều lắm kiểu nó trưởng thành hơn đấy cơ bản là mình đi ăn thì à, thì mình cũng không quen ai nhiều cả nhưng mà mình nhìn cái cách mà mọi người kiểu giao tiếp với nhau xong rồi nói chung là học được nhiều ờ đi ra ngoài mới học được nhiều nhưng mà còn trong nhà mà còn trong nhà mãi thì cũng chỉ là một uh, cậu bé thôi cậu bé bắt chót thôi thì đi ra ngoài mình với chững chạc hơn anh em ơi hello hoàng hách nguyễn hello minh đức thì anh chị anh chị à, livestream vào lúc 12 giờ trưa nhá 12 giờ trưa trên kênh YouTube phải làm sao em thương không xảy ra bình tĩnh tiếng sét yêu thương tạo tiên tâm ma tình như tiếng ái tình đó có phải là yêu hay không tại sao lại ngây ấy không biết là mấy ngày không thật ra là mới hôm qua thôi nhở hôm qua thì mình vẫn chơi buổi sáng chỉ có buổi chiều ngày hôm qua là mình không chơi thôi không biết là có meta gì mới chưa hình như là chưa gặp anh phí rồi ừ, em tú biết rồi mọi người ạ đây anh phí là hnz watching bây giờ watching cũng nhiều tiền lắm ấy chứ tầm tính ra là bây giờ watching ấy mình thấy uh, tầm uh, watching là hai đến ba game là được một xị rồi Ui cùng lắm là cứ cho là bốn game đi mà bây giờ một game là cứ cho là ba mươi phút ba mươi phút thì cứ cho là ba game là hết tầm hai tiếng đi một game ba mươi ba ba mươi đến bốn mươi phút đi thì cứ cho là cả tìm trận các thứ nữa thì là ba game là hai tiếng đi mà bây giờ hai tiếng đi hai tiếng mà được một xị à tức là mỗi tiếng năm mươi nghìn ui nhiều phết chứ đùa đâu xong rồi lâu lâu gặp khách khách xịn sạch xị xó ấy. người ta bo thêm chút nữa ui một tuần quá trình ờ, tầm uh, một tuần quá trình tầm à, hai mươi người đủ sống anh em nhờ hai mươi người là hai củ à ui không không nhiều, nhiều hơn đi nhiều hơn đi nhiều hơn đi hai con ái chốc cái hai con ái chốc cái kim long đấy em tú cảm ơn trần văn quảng nhiều nhá em tú cảm ơn anh quảng nhiều nhá cảm ơn anh quảng rất nhiều yêu anh quảng ui anh quảng hôm nay tặng sao mà lại không nói gì à hình như là anh quảng mới xem em tú đúng không nhở anh quảng anh sơn này này tại vì em thấy hình như là chưa bao giờ có thì phải thì không biết là anh quảng từ đâu ra đấy nhở cơn gió nào mang quảng đến đây nhở lại là va rớt rồi anh em ơi nhìn cái thế này lại cái thế va rớt rồi con kê con này cũng ngon cơ ờ kim long cũng ngon nhưng mà thượng long cũng ngon anh em ạ tính ra là hai cái bộ mà ưu ái nhất gần đây của mình đó là kim long với thượng long đấy kiểu một bộ là cho mình đồ để hách tiền còn một bộ để hách tiền từ việc gọi là roll thành ra là cái nào cũng ok anh em ơi thật cái nào cũng ok cái nào cũng thích hết đáp lửa thôi cứ mua kim long nè cứ mua kim long nè vừa kim long vừa thượng long nè ra được cái gì chơi cái đấy ra được xem nhiều rồi em à vậy mà hình như là em tú chưa thấy bao giờ đúng không em tú cảm ơn anh quảng nhiều nhá cảm ơn anh nhiều nhá ui rồi ôi đầu tuyền đầu tuần livestream mà anh quả tặng sao như vậy lại muốn like cả tuần rồi đấy em tú cảm ơn anh quảng nhiều nhá nhưng mà mấy cái lõi này chắc mình bỏ mọi người cảm giác không ngon lắm á chắc là đổi cái cho nó may mắn cái may mắn cái huấn luyện viên gia cố chắc mình lấy gia cố đi lõi kiểu nó không không có ủng hộ lắm á mình thấy nó hơi phèn phèn nếu mà đánh kim long thì phải úp cấp nói chung là không nhưng mà đồ này ấy mình nghĩ là đánh varus nhá đây để mình sẽ gọi là hướng dẫn anh em một bài varus cơ bản được chưa một bài varus cơ bản cho mọi người luôn anh thành xịn quá anh thành ơi à quên anh à, gì nhờ từ từ nhá quên cái tên rồi anh quảng anh quảng à, tên giống anh à, một mình một meta đấy nhờ cảm ơn anh quảng rất nhiều nhá không biết là cảm ơn như thế nào cho nó hết đây nhưng mà nói chung là em cũng chỉ biết cảm ơn anh thôi tháng nào cũng thiếu sao nhưng mà tháng này lại được anh quảng tặng sao cho như này à, yêu thế nhờ anh quảng có muốn em tú gọi là đánh một bài gì cống hiến không anh quảng ơi hay là anh quảng có muốn một chút cái, cái gì đó không để em à, cống hiến cho anh quảng à, hết từ từ nhá chưa lần nào được gọi là tặng sao như thế này luôn á anh quảng ơi anh quảng muốn gì anh quảng nói đấy em tú cảm ơn nhiều nhá không nhưng mà anh quảng muốn em tú đánh bài gì ông hay là muốn như nào không tự nhiên tặng sao như thế này em tú kiểu không biết phải làm gì á thật không biết phải làm gì thật ê từ từ nhá nó có hơi gì gì không anh quảng ơi mình phải một chút gọi là ấy á mình phải một chút mình phải một chút gì đó gọi là giao tiếp á eo đỉnh nhờ em cảm ơn anh quảng rất nhiều nha <clears throat> cam sabita ừ. kim long đồ này à kim long đồ này bú bẩm bú đẫm em tú ơi à nhưng mà em tú chắc là ra được cái form gọi là thượng long sớm với cả con uy lao ấy thành ra là có một cái cung nữa anh em ạ chắc là em tú phải đánh ấy đã chắc là em tú phải đánh cái gì nhờ chắc là em tú phải đánh ờ, đánh gì nhờ đánh ờ, virus đã một bài tù đã mở bác cái top một đã cho anh cho anh quả gọi là mạn mã nhẹ đã xem anh quảng mã nhẹ đã đúng đứng hình là không nhưng mà thật kiểu lâu lắm rồi mình chưa được là một người không phải là lâu lắm rồi đâu gọi là từ lúc ấy từ lúc livestream đến giờ thì mình kiểu chưa bao giờ được một một một anh nào ấy ủng hộ mình kiểu như này cả kiểu sẽ có những anh ủng hộ nhưng mà anh chỉ ủng hộ gọi là một hai lần hoặc là khi mà anh gọi là quen biết rồi với cả mình gặp khó khăn ấy thì mình nhờ thì anh gọi là ủng hộ một chút thôi thì lần này hôm nay đã có một anh gọi là kiểu tự nhiên tặng tặng liên hồi như vậy trông nó hơi ngợp anh em ạ thật lần đầu tiên hơi ngợp chả biết phải cảm ơn làm sao cho nó gọi là duyên dáng hay là cho nó đúng cả nói chung là em chỉ biết cảm ơn thôi nhá thành ra là anh tặng như vậy thì em rất là thích ấy nhưng mà em cũng chỉ biết gọi là cảm ơn bằng miệng thôi còn ví dụ mà anh có yêu cầu gì ở cái game này ấy, thì em sẽ giúp anh gọi là hết cỡ nhá không biết phải làm gì mà bỡ ngỡ bỡ ngỡ bất ngờ ờ mới ngủ dậy xong gọi là livestream buổi sáng sương sương thôi chạy KPI thôi lại được cái này à, ngon chết rồi đấy lấy top một cho VR đi em mà vậy thì em tú phải đánh gọi là hai trăm phần trăm công lực rồi đấy ừ. được đấy cái bài này là cái bài tủ của em ấy anh anh yên tâm nhá đây là cái bài tủ của em cách nhưng mà nhà này có khai sáng chắc là mình thua lên nhà mất rồi khai sáng kiểu bọn nami ra ấy đầu game khá là khó chịu còn uh, nami hai đấy cơ nhà này mình nghĩ là win trích đến tầm à, ba uh, bốn chấm đấy tầm này form có nhá tướng có nhá giờ người ta chỉ thiếu duy nhất một một một thứ đó là con silat anh em ạ đó là con silat thôi Đấy rồi anh à, văn tú số hai hello huyền nhá lâu rồi mới gặp huyền á ừ. búc người ủng hộ gì thế anh tú và thì ờ, thành thật với mọi người là từ lúc em tú gọi là được vào facebook em minh thì có cái gọi là chương trình người ủng hộ mà mình cũng ờ, khoảng đâu đó tầm 10 ờ, đến 15 anh em gọi là ủng hộ mình bằng cái việc đăng ký ấy, thì mình lại chưa chưa làm từ từ đã em đúng nhặt đồ đó mọi người để em chút xíu và đất cầm mà đai máu và chắc là thôi anh em ơi chắc là mình nhặt một cái gậy nhá thì thú thật với anh em là từ lúc gọi là có người ủng hộ thì cũng có vài anh em ủng hộ mình nhưng mà mình cảm giác chưa có gọi là sự để ý hay là chăm sóc gì người ủng hộ của mình á, thì mình cảm giác rất là có lỗi nên là hôm nay mình sẽ quyết định gọi là tìm lại những người ủng hộ đấy để gọi là thêm vào một cái nhóm chat đấy để sẽ có những cái dịp gì hay là có những cái giáo án gì mình chia sẻ được cho thì mình sẽ chia sẻ đến với mọi người hoặc là có những ờ, lúc lâu lâu vui buồn thì ờ, tâm sự cùng nhau nói chuyện cùng nhau các thứ đấy nói chung là mình sẽ gọi là chú đáo hơn cái chứ bữa giờ nó hơi ờ, hơi gọi là gì gì á đáng lẽ ra là đánh va Varus thì phải cần Nami anh em ạ nhưng mà trong trường hợp này mình nghĩ là chưa cần thiết phải nuôi Nami đâu tại vì tí nữa ví dụ mình nhiều nhà bắt Nami quá thì mình đánh Nami hai thôi cũng được tại vì tầm này mình đang muốn tích tiền hơn đấy chắc là lắp cái cuồng đao luôn thì chốt bài nhé nhưng mà chắc là mình sẽ ê nhà nào cũng level năm nha đấm đau quá thành ra là có lắp thì mình cũng thua nguyên nhà thôi nhưng mà cứ lắp đi nhở mình nghĩ là lắp scanner cũng được tại vì tí nữa con scanner này cũng thay bằng con uh, ờ, silat grab con scanner đi ê từ từ nhá quay lại đấm cái này không Ui, sao con này nó không quay lại đấm con này nhá anh em nhở đi ngang qua mặt nhau như vậy mà lại không quay lại đấm à bịp nhờ vt chùm uh, ờ, xúc bình xanh con phải không vậy à không vt không vt là người chơi hệ hền là quay lại là giết ê vẫn giết được một chết nhá hợp lý này nhá. hi hi cho vt xin một chết cái cho vt xin một chết cái la la na na na na na na na im đi thì đấy nghĩa hoàng sao lại im đi được em tú mới like mà đã bảo im đi rồi à không thích đăng ký đấy hai chén đầy thì nghĩ lại top một một trăm chín chín k à, em cảm ơn anh cảnh nhiều ê top một gì đấy gì đấy gì đấy gì đấy từ nhá con này bây giờ thay luôn con này nè con này đang cầm cái cùng đao mình lại không muốn bỏ lắm anh em ơi từ nhá từ nhá cứ để như vậy đi cứ để form như vậy đi top một một chín chín k à? được anh cảnh ơi ê tính ra là top một trận này quan trọng á trận này quan trọng với mình á nói rồi có làm được không đấy cái ông này à được không cái này là em tú nói thật ông lười quá tôi không nói chuyện với ông nữa ê tính ra là em tú mới họp gọi là tầm uh, hai tối thôi đúng không mà bây giờ mọi người lại vào tặng sao liên miên à có khi tối nay à quên có khi uh, bây giờ cứ tầm mà ờ, ọp ba bốn tối livestream một lần là mọi người nhờ cảm giác vào nhiều sao đấy ngập mồm anh em ạ em cảm ơn anh tô nhiều nhá vãi lại anh tô vài cái Ê, nói chứ em tú cảm ơn anh tô nhiều ấy rất là cảm ơn luôn thật chả biết nó làm gì mà à nhưng mà anh tô ơi em tú mới có cái ờ, gọi là dinh dinh về rồi thành ra là anh tô banh cho em tú cái số tài khoản cái ê win à win à hỏng rồi quên check nhà rồi anh em ơi gặp cái nhà này lại win à mình nghĩ là nhà nào cũng level bốn level năm á chết cơm à ba chết mà lại win bốn chết con sen hai à cái game này có thực sự là game không vậy ông này có bỏ chết gì ra không đấy cũng là thật ra là cũng chả bỏ chết gì cả nhưng mà bài ông yếu quá ui mất tiêu rồi nói chung là năm mươi tiền thì cũng ok rồi nhưng mà ra vừa rồi thua thì mình đẹp hơn tại vì thua ra vừa rồi thì mình sẽ gọi là tích được tầm à, khoảng à, gần sáu mươi tiền đấy mà thua mất rồi anh em ạ cay đấy cay đấy nhở anh tú đánh răng rửa mặt chưa mà nhìn ngu dậy à em tú đánh răng rửa mặt rồi em tú tính ra là buổi sáng là đi từ từ từ phòng trọ qua công ty á là qua một quãng đường rất là ngắn em ạ ừ nói đến đây mới nhớ thì mỗi mỗi lần mà mình gọi là đi qua công ty á thì có hôm gọi là không buồn ngủ thì không sao nhá có những hôm em tú buồn ngủ các kiểu vừa đi vừa muốn nhắm mắt lại luôn á ui sợ thực sự anh em ạ kiểu cái nắng nó gắt quá với cả mình ngủ ít á kiểu nhiều hôm mình à, phải à, phải làm việc đến tầm hai ba giờ xong rồi mình ngủ á thì đến tầm tám giờ mấy mình dậy rồi nhiều khi mắt nó chưa gọi là thực sự mở ra hết á Ui, đi nó hơi rén rén một tí nhưng mà mình được cái là đi chậm anh em ạ cẩn thận uhm, đá con này đi chắc là cứ mua con xạ và tạm anh em nhở ê không có đồ nha nhưng mà bù lại cho mình một cái găng à có thể là một cái kháng hoặc là một cái ờ, gì gì đó chắc là mình lên cấp thôi nhỉ mọi người nhỉ đó mới là em sinh hay em đứng một mình ê cuồng đao con này cầm nhìn đủ ấy từ nhá cho virus cầm đi anh em ơi nhưng mà tầm này mình nghĩ là vẫn chưa win lại đâu đao sau thì mình vẫn ôn mạnh để gọi là giữ lại cái win trick nhá anh em ơi thì ờ, đao này cứ từ từ đã olap này không cần luôn đâu bỏ đi bỏ olap đi ra si phèn thì chơi thôi chứ không có olap ô lủng biết á ủa rồi có người ủng hộ anh tú không ad facebook à anh tú chưa anh tú chưa anh tú lười anh tú ờ, gọi là chưa chưa thực sự gọi là nghiêm túc chưa thực sự gọi là chăm sóc khách hàng anh tú lỗi nhiều anh tú sẽ đền đáp mọi người bằng một cái gì đó sau một cái gì đó sau thì chưa biết là cái gì ông mà ọp ba bốn ngày like một lần thì thấy mất một slot người ủng hộ nhé được luôn anh tôi nói thế chứ sao mà họp được nữa tại vì hôm qua cơ bản là mấy anh gọi là cũng ờ, cũng cũng kiểu ờ, rủ đi mà bây giờ mấy anh cũng quý mình kiểu cũng, cũng gọi là coi như mình là một người em á thì mấy anh rủ đi rủ đi ăn chẳng lẽ bây giờ em tú lại từ chối được em tú là một người gọi là không giỏi về việc gọi là uống rượu uống bia gì nhưng mà được cái là ai mời đi đâu hay là ai gọi gì cũng được cái là nhiệt tình em ạ tại vì cơ bản là đi ăn trực ờ, đi ăn trực đi ăn trực thì kiểu gì cũng đi được băng trộm nè tấn công điểm yếu mình nghĩ là không cần đâu tại vì tí nữa con này giảm giáp với cả con chuột giảm giáp rồi với cả mình có giáp lửa rồi thành ra là không cần giảm hưu cũng được chắc là mình lấy băng trộm đi thêm một chút oanh nhá tí nữa cho mấy con kiểu như ờ, ba uh, sao được thì đẹp chắc là mình đôn qua một tí anh em ạ bài vào đất này thì thường thường anh em cứ đôn sáu cho mình nhá ê cái form này nó chưa gọi là ma mị lắm nha nhưng vẫn phải rôn thôi chứ biết sao giờ đây rồi nào mình còn thiếu một con pháp sư nghe mọi ạ nhưng mà chắc là thôi cứ từ từ đã bình tĩnh đấy nhé tại vì cơ bản là mình muốn tích tiền một tí trước đã ăn thừa con này đúng không con xe này nói chung cũng trẻ gần lắm nên thành ra chắc là mình cứ xếp bình thường đi như vậy đi cái à, này à chắc là cho nami anh em là tại vì tí nữa khả năng nami lên ba của mình khá là cao đấy thì cứ cho nami tạm nhá À, ok tầm này mình nghĩ là hai sao ổn ổn nè rao sau mình có thể rôn thêm một con rai để kiếm thêm một chút pháp sư cho nami hồi phục nhé mọi người ơi hợp lý chưa buổi tối thấy vd hát nick chèm biết vd mà sao không like dậy á buổi tối á buổi tối hôm nào đấy nói chung là có những hôm mà mình ở nhà thì mình chơi thôi còn gần đây thì hai ba hôm gần đây thì mình toàn là đi buổi tối rồi mọi người thành ra là mình đâu có on đâu tại vì hôm bữa thì đi ọp người ngộ anh slide nhá hôm qua thì uh, à, xong một hôm thì đi ọp mà người ngộ bên anh uh, gọi là anh dũng tg thì hôm qua thì uh, có đi ăn à, ăn ăn một chút với anh anh dũng với mọi người nữa thì đấy nói chung là toàn là đi ăn trực mọi người ạ ờ anh dũng bảo với mình là à, mấy khi đâu vt ơi anh mời cái thứ thứ xong rồi sau này à, vt giàu lại vt mời nhé vt bảo là <laughs> vt không bao giờ giàu anh dũng à, ờ, vt giàu lại thì mời rồi à, vt thực sự là giàu lại không chắc là mình đôn thêm một con rai nữa anh em ạ e on nhá on nhá không ra được con pháp sư nào thật à cho con la này vào thì trông nó hơi đần nhưng mà chắc là mình vẫn cho thôi tại vì cơ bản là tại vì cơ bản là mình cũng ờ, để han silat nó chả có vấn đề gì á còn không thì mình cho han varus ngon hơn là lỗi mình á nhưng mà thôi lỡ cho mất rồi anh em ạ thì chắc là mình làm một cái khăn hoặc là một cái bàn tay ấy, anh em ơi vô cực thì cảm giác con varus này mình nghĩ là không ngon lắm thay vì là cái vô cực thì anh em để cái mảnh kiếm lại tí nữa một là anh em làm hai kiếm hai làm diệt nhưng mà về lết thì mình nghĩ là diệt quan trọng hơn tại vì bây giờ bọn rồng khá là nhiều quá bùm bùm bùm ui con siêu du điên chưa may là chưa có đồ anh em ạ hợp lý nhá bài này thì nói chung là tầm này mình nghĩ là phải win trích lại anh em ạ bán silas là đi không chắc là bán luôn đi mặc dù là silas hai cũng ngon đấy nhưng mà tầm này mình nghĩ là nên tích tiền đi nó hơi sâu nhưng mà bù lại nó ra được cho mình là sáu varus rồi khá là ngon ngẩy anh em ạ muốn trở thành người yêu của anh tú thôi chứ không muốn trở thành người ủng hộ à em tú chịu đấy cái đấy em tú chịu á em mình cần gì là khăn đúng không tức là làm cái khăn trước nhà mọi người nhở làm cái khăn trước nhá còn không thì cung với kiếm nhưng mà cảm giác mình nghĩ là tầm này lắp được đồ gì cứ lắp luôn đi là đẹp hello nguyễn quang dũng nhá rồi vt có một người ủng hộ vt không à, nếu mà một lúc nào đó gọi là vt gọi là ổn định hơn á chứ tầm này vt ọp người ủng hộ xong rồi vt không có gọi là lo được cái gì trông nó phèn lắm mình ạ ít nhất vt cũng phải được uh, ủng bỏ ra tầm bao nhiêu bao nhiêu ấy, thì VT nghĩ là sau này vì nếu VT gọi là có một cái gì đó gọi là ổn định hơn ấy, thì VT sẽ mở được chưa ê nhưng mà bảy bảy virus rồi anh em ạ mình nghĩ là nên roll không mình nghĩ là roll một tí được ấy còn không thì kiếm một ấy hai cũng được ê ẩu nha ẩu nha cái này được nha nhưng mà rau này không roll được anh em ạ rau này roll thì phải bán tướng đi à thành ra lì một hai rau đi xong rồi mình xả luôn là đẹp hợp lý nhờ anh em nhờ nhưng mà có hai cọc này tí nữa đánh khá là ngon nha chắc là cho con này vào đây luôn tại vì mình có khăn rồi mình không sợ ăn cc lắm anh em ạ gặp nhà này có khai sáng Ui, hai khai sáng luôn à gặp nhà này mình thua đau luôn đấy anh em ạ anh em tin không hai khai sáng là một cái gì đó rất là ghê gớm đấy em tú cảm ơn anh tô nhá làm gì để tôi hết giận đi đánh gấu chẳng hạn là ok anh tô có gì trận sau nhá chứ trận này em tú đánh virus mất tiêu rồi cảm ơn anh tô nhiều nhá em tú cảm ơn anh tô rất nhiều mình bảo là mình thua nhà này nguyên nhà xong rồi cuối cùng vẫn thua ừ. kiểu hai sáng nó ra chiêu nhiều quá chả lực làm gì luôn á kiểu con hammer cũng khó chịu nhá mặc dù nó một sao đấy anh em thấy không nó cứ cc kìa không làm gì được gặp mà này thì chịu nhá người ta cũng sắp nami ba sắp Lát hai à ờ. lại đây anh nói nhỏ em là gì thì để anh ỏ ỏ pháp sư thật ra là cũng được nhưng mà mình nghĩ là tầm mày cho con va rớt vào không để tích tiền á tại vì nếu mà rau này thắng thì mình bán con vla đi là tích tiền được còn không thì mình bán con chuột đi nhá đấy một trong hai cái sự lựa chọn của mình thì nói chung là rau sau mình nghĩ là va đớt ba rồi thôi cứ bán đi anh em ạ nếu mà thua thì bán nó con chuột chả sao cả mình nghĩ là được để xem gặp nhà nào nhá nãy giờ thì mình hơi hơi hơi gọi là trách nhà ít một tí anh em ạ cơ bản là nãy giờ thì mình cũng đang gọi là nói chuyện với mọi người với cả kể kể ra gọi là vài vài cái Ui, nhưng mà bị lốc luôn con y lao thì hơi căng nhá nhưng mà được cái mình có hai cọc tanh nữa anh em ạ nhà này lắp đồ như vậy mình nghĩ là đánh si phen rồi nhở đồ này chắc là si phen hoặc là coju thôi nhưng mà cái form đấu sĩ như vậy thì mình nghĩ là si phen là chắc chắn rồi rôn cái d à mình nghĩ là từ từ anh em ơi tại vì cơ bản là mình mới mất trích rồi bây giờ mình rôn xong rồi mình phải mất tiền mua tướng nữa tí nữa mình khó tích lại lợi tức lắm thành ra là bây giờ mình nghĩ là tích lại lợi tức một tí đi xong rồi tí nữa gọi là ra 4.2 hoặc là 4.1 mình xả luôn dao này win được thì đẹp tại vì win được thì mình tích tiền được luôn e win á win á năm mươi bút phát là win á cố lên nami ơi nami chậm cái tay đấy nhở tại vì nhà này mình thấy cũng khá là yếu nhưng mà người ta ra một cái lốc anh em ạ đấy chưa kiểu va vừa rồi rôn cũng chả để làm gì á mình nghĩ là từ từ thôi không cần phải vội anh em ạ thứ chúng tôi cần bây giờ là một con roi một và một con nami ba đấy <clears throat> cả hai idad à cả ra hai idad à à, à, à. còn chết rồi đấy ừ. hai nhà idad ai con Idas này si fan này hmm. si fan đã nhiều nhờ mấy nhà ra rồi đấy gấu à gấu của anh tô này anh cơ tô ê cung ngon nha cung ngon nha một cái diệt nha một cái diệt nha con nên đập với găng luôn nè mọi người nhờ đập luôn lấy găng không tại vì tí nữa mình đồ thủ thì mình cho con con ơi từ từ đi chết rồi mình đang tính bảo là đợi hết rau đập ấy, nhưng mà thôi lỡ rồi thôi ok đập cái gì chơi cái đấy nhá mình nghĩ là tầm này mình lên được varus ba rồi thành ra là eco lại một tí cũng được đấy cho con này vào thêm một chút pháp sư nhá có thể giao sau mình đôn đó mọi người giao sau mình sẽ dôn một tí xà để kiếm con này ba này là đẹp đấy tại vì lên được virus ba rồi mình nghĩ là rau này cũng chưa cần đôn đâu giao sau thì nó nhiều tiền hơn xả một lần là ok hello trường giang nhá test thử xem có hiệu chưa cảm ơn thanh tân nhá hello văn thắng nha ui văn thắng là ông hoàng uống rượu à ông hoàng uống rượu văn thắng hello thu trần hello hải đăng đánh gà rất điểm đối với fk văn đồng nai à chịu rồi em trường ơi hai nick một k rồi vẫn cứ gà thôi ừ gà đi ừ ok có gà nhưng mà em cũng không phải là một người đổi thua có gì nhận đấy như nào như nào đấm cho si phèn nhưng mà bị con quy này này cc anh em ơi có gì là win đấy chứ có gì là thêm đam á ok anh em ơi thôi một chết đẹp quá nhưng mà thật, thật ra là tầm này mình nghĩ là thua hay thắng gì cũng được quan trọng là giữ máu rồi anh em ạ quan trọng là giữ máu được tầm này thua hay thắng thì chả quan trọng ấy. pháp sư sức mạnh khổng lồ chết rồi lõi xấu nhá lõi siêu xấu á pháp sư thì mình nghĩ là không cần lắm tại vì các bạn là tí nữa mình kẹp con rai rồi còn nếu mà kẹp pháp sư thì nữa mình kẹp con lulu vào lấy một chút bí ẩn cũng khá là ngon giáp tự chế thì thật ra là được một con hai con ba con mà mấy con này của mình kiểu nó không quan trọng ấy, nên chắc là mình lấy pháp sư anh em ơi tí nữa mình cho con khác cầm một cái pháp sư mình bỏ slot con rai đi nhá thì mình nghĩ là như vậy là hợp lý nhất rồi đấy chắc là mình đô con kia ba rồi anh em ơi năm mươi ba ok đô nốt đi anh em ạ mình cầm một con bí ẩn cũng được ê ê đẹp nhờ đẹp nhờ đẹp nhờ cho nào pháp sư tạm nhờ anh em nhờ cho con uh, uy lao à uy lao pháp sư à mình nghĩ là không ngon đâu tí nữa để cái pháp sư cho con khác đi uy lao của mình tí, tí nữa sẽ là cầm đồ tanh nhá <clears throat> hôm vừa rồi say quá chưa xin anh tú kiểu ảnh kỷ niệm mà nữa nữa để ông khác để ông khác thắng hơi còn nhiều còn nhiều Kẹp. né ngay né ngay né ngay cc không cho nó bay nữa anh em ạ không cho nó bay nữa không cho nó hút nữa được chưa hello anh tú à hello thanh phong chúc sinh nhật em cái anh à chúc nam trường sinh nhật vui vẻ chúc em à, tuổi mới thật là nhiều gọi là cái thành công nha thật là nhiều cái thành công mà nghe nó cái gì gì nhở thật là nhiều thành công nha ờ vãi cả ông này uống rượu mà chị ồ ông thắng thì uống kinh lắm chịu roi bây giờ mới ra à hmm. con nên tích tiền không nhờ mọi người nhở bán xi lát đi thì tích tiền được nhưng mà thôi nhá chắc tầm này mình nghĩ là để con nào lên hai sao rồi lên đi con roi thì cứ cho vào đi ngon hơn con hammer nha bạn cơ bản là nó có chút một chút băng hội nữa khá là ngon còn tí nữa slot này mình nghĩ là thay một là bí ẩn hai là thay thêm đấu sĩ đấu sĩ bốn đấu sĩ được nhá nên là chắc là bây giờ mình cứ bắt lại mấy con đấu sĩ trước nè xong rồi tí nữa mình thay bốn đấu sĩ vào cũng được hoặc là bốn xạ đấy hoặc là kẹp ẩn hoặc là kẹp bang hội nói chung là bài virus này mình nghĩ là kẹp theo tình huống được anh em có thể kẹp bang hội được nhá nhiều bang hội con virus này cũng khá là ngon bây giờ chắc là mình à, đi lấy cái diệt trước đi xong rồi tí nữa mình làm một cái giáp máu rất là đẹp còn ví dụ mà cái diệt gọi là ít tiền quá thì mình sẽ lấy một cái giáp máu nhá tại vì tầm này mình cần tiền để lên cấp á cố lên chết alon rồi ê nhưng mà nhà ông kia lõi đẹp thế lõi siêu đẹp luôn á à nhà anh fit à nhà ông kia à? nhà anh fit mà lại bảo là nhà ông kia à? nhà anh fit mà lại bảo là à? không nhưng mà anh fit lõi đẹp quá hai lõi vàng đẹp quá anh em ạ ngon cái ngày quá nhở tầm này mình đang thừa cái lõi này nè thành ra là đang hơi bị phế nhưng mà cái lõi cuối của mình nó bị ra sida quá ra được chiến lợi phẩm mà là ra được cái gì đó thì có phải là ngon không giáp tự chế cọc cũng được hưởng ờ nhờ tính ra là cái giáp tự chế cái cọc cũng được hưởng ấy bạn này nói mình mới để ý anh em ạ ê lấy con bạt ngon đấy nhá chắc là mình lấy con bạt đi anh em ạ quên mất đấy mặc dù là bây giờ mình cũng cần đồ nhưng mà mình nghĩ là con bạt ngon hơn đấy con bạt thì, thì kẹp vào luôn hợp lý nè lấy con bạt đi tí nữa mình lấy một cái gì là được còn lại đồ thủ gì thì mình sẽ lắp cho con uy lao nhá hợp lý đấy bài này bù đẫm cái top tám mà không top tám được mình hứa chẳng qua là không biết là được top cao hay không thôi chứ còn không top tám được yên tâm tí nữa ui nhà này ui từ từ cái gì đây level mấy đây level bảy su hai bịp nhở đây bảy bảy su hai nhưng mà chịu chắc là cho con bẹt đi nhở uhm, rai tí nữa mình nghĩ là kẹp thêm một con gì nữa và thôi uhm, cái này à nhưng mà level bảy đã su hai thì là một cái gì đó rất là ghê nha là một cái gì đó rất là ghê nha không có đùa được đâu á mình gặp là mình mệt á chắc là mình xếp cái cọc cọc sát ở đây đi để cho nó bị đỡ bị ăn cc nhá top tám hoàn nguyên là từ từ mọi người ơi vt nói từ từ thôi nói nhanh thế là ok đó mọi người ơi thì chắc là cái đấy em cũng chưa gọi là sửa được đấy kiểu nhiều lúc nói nó cũng hơi nhanh thật nói nhanh mà còn nói không chuẩn cơ ê bị ăn cc chồng nhá bắn chết con da su là đẹp nhá nhưng mà da su có chiến lợi phẩm anh em ạ da su có chiến lợi phẩm anh em ạ hỏng rồi đừng có cho da su chiến lợi phẩm ừ. nhưng mà còn nguyên con si phèn cầm diệt cơ ờ nó hút vào đây rồi thua anh em ơi chịu ra số hai lần này mình chịu nhá chả biết nói gì hơn luôn á cút hẳn rồi đấy à em tú cảm ơn sĩ thành nhá mới thi xong thì đứng ở đường nào được nhiều khách vậy anh à cái đấy em tú chịu cái đấy em tú chịu nhưng mà mình vẫn phải eco đâu bây giờ mình lên cấp thì tí nữa mình chả có tiền rôn đao điều các tổng thần đâu và ra số hai ơi ảo ma một tí đấy hơi ảo ma một tí đấy ôi nhá trận này cố dẫy nhá dẫy được top nào thì dẫy nhá nhưng mà ra được ra số hai nhỉ anh em nhở không biết là nhặt ở chợ hay là sao nữa không biết là nhặt ở chợ hay là sao nữa <laughs> mồm nhanh ngân não à nhanh một xíu em trường để nói một xíu nhà này cũng ra xua leo bảy nè tính ra là trận này hai nhà ra xua leo bảy mà một nhà được ra xua hai cơ ba lõi phế vật lấy gì để đi lên từ đáy xã hội à mình nghĩ là ba nó đấy đều cùi hết á cho mình cái chiến lợi phẩm mình đẹp hơn hoặc là cho mình một cái gọi là tiếp tế trang bị đi cũng được ra lõi này kiểu hơi bóp một tí kiểu nó không không giải quyết được vấn đề gì nhiều cho mình á mua nhưng mà mặc dù là bài mình ba con hai sao rồi ê đi thật rồi đấy đi thật rồi đấy mười máu mà top bảy à mở bác cái top bảy à oh shit diệt nè diệt nhưng mà bù lại cung xanh này hơi phế nhá chắc là mình đổi đi quyền năng à không ngon không ngon Ui, cho hẳn nguyên cái diệt luôn mà kiếm à vuốt rồng mà lấy ra được thì đẹp quá nhờ ba tia thông đạo ba tia thông đạo với cả biến gì đấy biến huyễn long à phế thế ê cái này được nha hợp lý anh em ạ hợp lý hợp lý hợp lý có diệt thì thêm được một chút đam nhưng mà bù lại mình ấy hay là đập luôn đập thật ra là có cái gì ngon hơn không mình nghĩ là đập thì ra được cái bang hộ chắc là ngon nhất anh em ạ nên chắc là thôi mình đôi xem có gì đó ngon hơn không cho mày đợi chết này anh em không mình nghĩ là rôn đi rôn một cái gì đó gọi là ngon ngẩy hơn đi đây rồi ok ta lông và zone nhá à quên đập đập đồ nhá cái kiếm à cái kiếm cho con này thì hơi tù thôi nếu nếu nếu mà chết thì chết luôn nhá còn không thì cứ để đã anh em ạ tại vì tầm này mình đôn thì zone gì zone talon hai à nghe nó hơi hư cấu không phải nghe nó hơi hư cấu mà nó kiểu không giải quyết được cho mình gọi là cái top cao hơn được á bây giờ chỉ có lì nếu mà lên cấp được ấy thì kẹp được một chết gì đó vào ấy thì bài mình mạnh hành thôi mạnh hẳn ở ờ đây là kênh virus tv à, anh em mà có đâu đây là kênh à, virus top bảy á mình nghĩ là mình top bảy được ông này top tám á eon fan này không có đồ nhá thành ra là hút 10 lần cũng sợ chết nhá con bà cc rất là tốt ở đấy thua nữa thì bịp nami random cho mình là một cái kiếm súng không thể thua được cái chứ có cái diệt thêm rồi nè chắc là dãy được anh tú cứ giấu nghề thôi chỉ bạn đi kiếm cơm với nhà ê thua hả thua có mà điên nào có mà loạn nào thua thì cũng một loạn à hợp lý bán silas hai không có đổi nó cũng thế anh em ạ cái bài virus này yếu đần mà chơi hoài với em á yếu á bài này mà yếu anh tô chắc lắm tú phải chơi đến khi nào top một thì thôi bài này mà anh tô lại bảo yếu à không nhưng mà trận này cơ bản là cái lõi cuối của em nó hơi bị fail thành ra là nó hơi đuối thật với cả tầm mid game em không có cái trích gọi là hoàn hảo ấy. nếu mà tầm mid game em có cái trích gọi là tốt hơn ấy thì nó ok hơn rồi tại vì trận này thì nói chung là cũng có một nhà đánh nam mi này thành ra là zone nó hơi hơi gì gì một tí nhưng mà em tú nghĩ là em tú dãy được hello vt à hello hảo phùng nhá ba con hai sao à hai ba con ba sao mọi người vừa cơm xong thấy em không ổn lắm à anh à, anh cảnh là ăn cơm nguội à tính ra là bữa đi ăn à, đi ăn ỏm với mọi người anh có anh cảnh thì khá là nhiệt tình em ạ à. em giang uống rượu nhiều nhiệt tình mỗi tội làm tú không uống rượu nhiều nên thành ra là không có gọi là tiếp đón anh cảnh được nhà này nói chung là cầm hai kiếm thì mình nghĩ là mình ăn được lõi lõi phít đẹp nhờ ê ăn được không vậy thua bài mình thua được nhở anh em nhở nhưng mà công nhận là lõi đẹp quá xây ra cầm đồ này á sáu xây ra à tấm mình cút luôn mà tim băng thì mình có kháng rồi chả sợ lắm tanh bằng con sen hai không đủ nhưng mà thật ra là tanh bằng hai cái lõi này này anh em ạ cái lõi này hai trăm máu cái lõi này hai trăm máu nó là bốn trăm máu một con hai mươi giáp nữa ba mươi giáp nữa khá là căng ờ đúng là virus top bảy thật cày đấy tám trăm tám mươi chín nè ê phải lánh kim long á đến lúc em tú phải đánh kim long á tám tám chín không bằng cái nick phụ mình cày à tám tám chín là top mấy nhờ top bảy à va à sáng sớm mà cái bát như vậy là chết cơm rồi mặc dù là rất là nhiều anh em tặng sao anh em ạ chịu rồi ê mình phải khoe cái thành tích cái nick kia của của mình cho mọi người xem cái chứ cái nick này bỏ đi anh em ạ thật anh em nhìn nè cái nick này mình đánh bay bao nhiêu em tú cảm ơn anh quảng nhá hổ hổ giấy rồi à. bình tĩnh anh quảng ơi cho em tú xin thêm một cơ hội đấy xin thêm một cơ hội anh quảng ơi cảm ơn anh quảng nhiều nhá non là non một xíu không được xem lịch sử đấu luôn không kịp khoe luôn si Sifian sao thấy người ta đánh mạnh lắm mình đánh con si Sifian nó cứ ngu ngu vi đi làm gì hướng dẫn xếp bài đi à thì Sifian à nói chung nhá si Sifian thật ra là có cách xếp với cả có cách xếp của gọi là counter Sifian luôn thì tí nữa nếu mà mình đánh bài xí phèn đi thì mình sẽ hướng dẫn anh em được chứ còn tập này thì nó hơi gì gì anh em thấy không mình còn một ngày nữa là hết hạn nè thành ra là chắc là mình đánh tầm hai ba trận nick này đã xong rồi mình qua nick kia mình trai hết top à, top top top top top cao thách đấu nhá không dám nói top một anh em mà đánh gà không có trình không dám nói được chỉ gọi là trai hết đây top nào thì hai top đấy thôi nhưng mà để mình cho anh em xem cái lịch sử đấu nick này xem nó có uy tín không nhá thật top bảy là may mắn rồi á top 7 là may mắn lắm rồi à nghe nó sao sao ấy nhở ê nick này top 8 á ê ẩu nhá nick này mình có đánh đâu sao lại top 8 nhờ anh em nhở? ủa nick này sao lại top 8 vậy mọi người ai đánh vậy ủa ủa sao lại toàn đánh thường này ủa nick này nick nào đây ủa từ nhá ủa thế mà sao lại top 8 nhở mới sao toàn là đánh thường ta chú có chơi đâu nhở hello con vợ vi chi à hello văn đắc nhá phải kim long đấy ừ, kim long anh em ơi đáo trước mình bỏ qua cái kim long nó hơi gì gì á à nó bị lag anh em ơi nó bị lag à mình nhớ là mình đánh toàn vào tốt mà nhờ, không phải là toàn vào tốt nhưng mà kiểu nó không có lịch sử đấu như vậy á không cho khoe không cho khoe chín mươi 91 trận thắng một ngàn điểm được chưa nó cứ phải gọi là đỉnh đây nhá top ba nhá top bốn top năm top năm nhá nhưng mà hai trận top năm là mình dãy siêu hai luôn nồi đấy kiểu bài đã siêu xấu dôn siêu đen vẫn dãy được top năm bao giờ ông top một bằng bài Varus thì tôi tin nó mạnh à ok nói chung là tầm này nhá sáng hôm nay chỉ có Varus hoặc là Kim Long thôi được chưa chỉ Varus hoặc Kim Long được để em tú ghi kép đã chỉ Varus hoặc Kim Long chưa đánh cho anh tô hiểu vấn đề luôn vậy thì em tú lấy cung nã cung hoặc là đai chết rồi mất mất cung rồi rồi lấy gậy vậy mất cung à cái cung quan trọng đánh bài virus lắm anh em ạ virus varus monster à tại vì anh tô bảo à gấu đâu à gấu đâu à ok ok ok gấu cũng được gấu cũng được gấu cũng được anh đô gấu cũng được nhưng mà gấu phải ra sớm cơ tại vì cơ bản là cái bọn à, thượng long đầu game thì em nghĩ là mấy con rẻ tiền nó ra được ấy thì mình à, eco với cả mình à, kích thượng long luôn là binh còn nếu mà không thì em tú sẽ ấy <clears throat> yêu thương này ai tin? đó có phải là yêu hay không tại ê ẩu ẩu ẩu ẩu game này biết chơi người anh em ạ nó biết chơi người nó biết chọn người gọi là chơi anh em ạ Hmm. Huyễn Long này à, Huyễn Long này chơi cũng được mọi người ạ. Cho năm Ken vào đi. Huyễn Long này tí nữa mà ra gì ra vui chơi cũng được nhá. Huyễn Long này mình nghĩ là một cái quyền trượng, một cái quyền trượng, một cái uh, bàn tay với cả một cái cờ phép mình nghĩ là binh á, binh á, binh á. Bài bao rất khó chịu vậy mà anh em cứ chê mạnh à? Khó chịu á, khó chịu ở đây tức là sao? Tức là nó làm người khác khó chịu hay là do bài đấy gọi là yếu? Hay là như nào? Chết rồi, mua tướng chậm ấy nhở? già rồi anh em ạ ui mất con camera hai luôn mất camera hai luôn anh em ơi đúng là tay già thật à quên người già tay tay chậm anh em ạ tuổi già rồi top một kim long ạ anh thả con rồng ở đây à được luôn anh quảng ơi nhưng mà anh quảng cho em túi kèo à, kim long đến hết like được không để em tú like gọi là tầm à, bảy uh, tám tiếng đấy trận nào em tú được kim long thì thôi được chưa được chưa cải ai quên anh à, anh quảng ơi anh quảng ơi mày đỉnh ấy nhờ từ nhá để mình úp cấp mình kiếm kim long á mình sẽ không đánh va varus nữa ê nhiều tiền thế là đổi đồ nha anh em nhờ nhiều tiền xong rồi tí nữa eco đi nhặt kim long à hợp lý nhờ hợp lý nhờ nhưng mà bù lại tầm này mình sẽ không kim long anh em ạ lọ à quên cái kèo kim long ngon quá nhưng mà chắc là mình sẽ eco tiền không rồi level sáu mình roll nhá level sáu mình roll nhá ê ngày hôm nay chỉ kim long ấy chỉ kim long ấy chỉ kim long ấy để em tú ờ, xóa cái cái rồng virus đi cái chỉ kim long thôi kim long thả con rồng vào con rồng là cái gì đấy mặc dù không biết là con rồng là cái gì nhưng mà nghe nó rất là kiểu ờ, rất là kiểu gọi là bợp pro đấy tại vì thường thường rồng là mình mình mình nó nó nó liên tưởng đến một cái gì đó rất là vĩ đại rất là to lớn rồi á thành ra là mình afk cái top một bằng kim long hai trăm k kim long nhá vậy vậy vậy từ giờ em tú chơi đến chết ê quay quay quay từ giờ đến chết chỉ đánh kim long nhá <clears throat> được luôn anh tô ơi em tú cảm ơn anh tô tặng à, mười sao với cả cảm ơn anh à, anh quảng nhá hello anh dài nha sao không thấy thông báo anh like gì nhỉ hello huynh nhá chắc là do anh à, đánh gà thành ra là nó không thông báo ấy. còn những người đánh hay sẽ được thông báo thì nói chung là facebook này nó cũng có kiểu ờ, facebook là một người kiểu uh, giáo viên ấy còn những uh, streamer là học sinh học sinh nào chơi hay chơi giỏi ngoan thì sẽ được đề xuất đến gọi là người người xem hơn còn học sinh nào mà kiểu gà xong rồi lười xong rồi học thì rốt đấy thành ra là hơi bị gọi là bỏ bê với cả bị đi ấy bây giờ gọi là muốn thành học sinh giỏi thì chỉ có chăm chỉ thôi anh em ạ thành ra là bây giờ mỗi ngày vd sẽ xin phép gọi là like tầm tám đến mười tiếng nhá được chưa vd bây giờ sẽ chăm chỉ hơn rồng là một k hoặc hai mươi lăm k gì á một k hả trận này phải bật tập ê trận này cho mình xin phép gọi là ít tương tác để tập trung cái gọi là trái hết cái vd căng ấy vd căng ấy vd căng ấy nhưng mà tầm này afk thì cũng chả có gì gọi là trái hẹt này anh em là tầm này chắc là cứ rau dưa với cả tâm sự của mọi người tí thôi em gặp anh kiền thì có được đấm vào mồm không anh tú à được nhá thắng ơi đấm mạnh vào đấm mạnh vào hôm nay chưa làm gì đá phải không vt à, không em tú làm gì đá đâu tính ra đó mọi người thì trong cái thời gian afk thì em tú sẽ kể gọi là câu chuyện tối ngày hôm qua thì ờ, tối ngày hôm qua thì mình đi ăn với cả anh ờ, Dũng bên ờ, TG với cả một vài anh em mà ủng hộ Dũng thì mình khá là kiểu rất rất là vui ấy thật tại vì hôm qua thì nói chung là cái cái vấn đề là mình được mời hay không thì mình không biết nhưng mà kiểu khi mà đến với một một số người gọi là mình chưa từng gặp bao giờ ấy, thì mình thấy được cái sự tiếp xúc với cả cái những cái câu chuyện mà mọi người nói chuyện với mình với cả kiểu nhìn rất là kiểu rất là vui kiểu không bị hối tiếc vì cái buổi ngày gặp ngày hôm qua kiểu mình học được nhiều á thật công nhận là phải ra ngoài nhiều để mới học được anh em ạ đi một ngày đèn học một sàng khuôn xong rồi hôm qua mình còn được một một anh nào đó bạn của anh dũng á tặng cho một đôi dép anh em ơi tại vì hôm qua lúc mình đến á lúc mình đến lúc mình đến gặp mọi người á thì à, người người đi giày người người gọi là mặc quần áo gọi là chỉnh chỉnh chỉnh tề gọi là đẹp trai các thứ hôm qua em tú đến mặc cái áo thu như vậy mặc thêm cái quần gọi là quần đùi nữa đi thêm đôi dép tông lèo trông nó phèn trông nó phèn trông nó phèn trông nó phèn lắm anh em ơi thành ra là anh đấy quyết định là mua tặng cho mình một đôi dép nói chung là đôi dép đấy thì mình đoán là tầm đâu đó khoảng ba bốn trăm nghìn gì đó nhưng mà kiểu rất là tốt luôn mọi người ạ đúng là ngoài đời này có rất là nhiều người gọi là sống rất là nhiệt tình với mình em ạ rồi bao giờ cái câu trả cái câu hỏi mình mình đặt ra ấy là bao giờ mình mới gọi là đủ đủ để gọi là để làm những cái, việc như thế à. thế đấy kiểu đi ăn đấy ờ ai cũng đi giày đẹp lắm anh em ơi xịn lắm xịn giò, ê xẻng ê cái này cái này ấy cho vi đi xin với cho vi đi xin với xin với xin cái đấy với đừng không có xẻng thì sao mà đánh kim long được vậy chắc là mình lấy kiếm anh em ạ phải có xẻng mới đánh kim long được ông này lấy mất tiêu rồi vòng bên ông đấy luôn anh em ạ ông này bị phép sư xì tun thủ à xì tun thủ là gì đấy em chè kim long hai à em tú à hôm nay em tú nhiều kèo kèo kim long quá thành ra là phải đánh kim long thôi vì đi học văn trên mạng hay điêu đúng gặp chè dậy à có đâu có điêu đâu có điêu đâu im đi vì đi hiểm đá ê bây giờ không chơi nó lại bảo là không biết chơi game không biết là có chơi không đừng có bắt lại đã nhá không chơi nó là bảo là không biết chơi game anh em ơi bây giờ kim long thì cũng ngon nhưng mà bây giờ phải ra kim long đã nên là chắc là mình cứ lắp cuồng đao đi tại vì cơ bản là nếu mà đánh kim long á thì tí nữa mình cho cuồng đao cho xây ra level sáu luôn à tí nữa kim long thì mình cho con xây ra cầm ờ, cuồng đao hoặc là con cookie cũng được nhà này chắc là mình lên nhà level sáu thì chịu nhé. nhưng mà là chưa có con kim long nào anh em ơi ron sáu thì nó hơi nô hốp nhờ ron sáu thì ra được con rồng thì ngon nhưng mà lại nó hơi nô ai da sáu mươi lăm máu à bảo trì rồi em ơi á bảo trì cái gì đấy làm kèo top một hai lít vt ơi à nợ kèo cuối tháng banh à được nha anh tài ơi cảm ơn anh tài nhiều em chào anh tài nhá nhưng mà anh tài là người ở đâu anh tài nhờ đép tạm ba hai lên ờ, bảy ờ, lên bảy ron kim long à có khi đấy có khi như thế đấy nhưng mà tầm này cái eco nữa nhá cứ tròn con virus đép tạm đi cảm giác chắc là mình không đánh virus đâu Ui, nhà này có rồng luôn à nhà anh Sly có hai virus ở đâu nhà này nhà khác nhà này kim long đồ này à cũng được anh em ạ cũng được cũng được đồ gì cũng chơi hôm nay phải đánh kim long vào top thì mới thôi đấy nhá phải là top một luôn chứ không phải là vào top nữa rồi hôm nay phải là mục tiêu kim long top một thì mới ọp được mặc dù là không biết có được ăn kèo hay không hôm nay phải là top một kim long thì mới ọp được chua chết chua là năm chết là 55 máu và căng nhà căng nhà căng nhà. À, yeah. cái thế 55 máu này trông nó hơi hơi gì gì ấy, anh em ạ tại vì hôm bữa thì mình 52 máu cơ ờ 55 máu hình như là vẫn nhiều một tí đấy vẫn nhiều một tí đấy ai da đau nhở đau nhở có bán đi bán đi mua con này đi mua con lợn đi em tú thích con lợn hơn bắt đầu tích góp cho giàu dần đi sau này đám cưới anh là phải em phải ngồi bàn vip á à, em cảm ơn anh tôi nhiều nhá anh uh, tô chắc là cứ uh, mỗi tháng uh, gửi cho em một chút ha xong rồi sau này em trả nợ một lần luôn á <laughs> trả nợ một lần cho anh tô cái nhiều tiền lắm rồi anh em ạ nhưng mà mình nên luôn sáu kiếm kim long hay lên bảy nha mọi người nhở chắc là mình roll sáu nhá roll sáu thì nói chung là sẽ đẹp được hơn tại vì lên bảy thì phải đi mà lên bảy thì phải lì qua chợ anh em ạ mà bây giờ lì qua chợ thì chắc là mình còn hai mươi máu mất á nói chung là cứ tầm 3.2 là mình quyết định nhá để xem 3.2 mình có lõi gì gọi là búp máu không như kiểu là khổng lồ hóa không hoặc là lõi gì không chờ mãi mới stream mà em tú stream lại đây áo trong bị tuột à kéo mái thì má à khó đâu em tú cơ bản là nó cứ bị kéo xuống cái cổ ấy trông hơi đần đấy nhỉ mà thành ra là mình kéo lên thôi hai kiếm mà hai kiếm mà hai kiếm làm gì đây ta mình thì mình muốn một cái diệt hơn á thành ra là hai kiếm chưa biết để làm gì cả ui rồi chắc chắn là phải hai kiếm rồi đấy lộn này rao sau ở lên cấp nha anh em ơi rao sau ở lên cấp luôn nhá chưa biết là đánh gì nhưng mà cứ rao sau ở lên cấp nha lên cấp hết hai mươi tiền đấy tính ra rao này lên được rồi nè thôi cứ lên đi anh em ạ đau quá rồi tầm mày đau quá rồi không chịu được rồi đau quá rồi anh em ơi hai kiếm luôn nhá Ê, tính ra nãy mà lấy cái nó thì đẹp nhỉ anh em nhở Lên bảy đây à, bảy giàu à, bảy giàu à. Mọi người thích lên bảy à? Lên bảy đúng không? Ok, ra sau mình lên bảy mình rôn nhá, hợp lý chưa? rôn kiếm được thượng long, à quên kim long thì thôi. Quê ở xứ sở sương mù em ơi, à, xứ sở sương mù là bên MU của anh? Bên cái đội bóng đá thì là có cái xứ sở sương mù đúng không? Em cũng không có dành về bóng đá lắm, thật ra là ngày xưa em cũng chỉ đá thôi chứ còn xem hay là mấy cái sân vận động hay là huấn luyện viên thì không dành lắm ê con hecarim phải trâu ấy nhở bắn mãi nó mới chết ba chết à bốn chết thật ra là bốn chết tám máu với cả ba máu tám ở à đâu mình còn bốn mươi lăm máu anh em ạ ba mươi máu đi cho vt lên bảy lăm máu với vt lên bảy lăm máu là vt lì đến ra ngoài luôn á là đẹp á cho con uh, olaf thay cá hợp lý luôn nguyễn nguyễn nguyễn chết thôi nhưng mà em tú nghĩ là không cần cũng được tại vì các bạn là chưa chắc là em tú đánh bằng olaf á sức sống mới phóng hỏa và túi túi cứu thương à nếu mà đánh gọi là combat thì chắc là lấy sức sống mới hoặc là lấy phóng hỏa thôi mình nghĩ là lấy sức sống mới đi về lết thì kiếm mấy kia sau đi ê cái này ngon nhá cái này ngon nhá phải kim long đấy anh em ạ phải là kim long đấy phải là kim long đấy còn không thì cứ rôm bọn này đẹp đã nhá đây rồi một con hai con trận này chắc là mình không đánh ấy đâu con này à không phải là con kia ta lông đây là từ nhá cảm giác nó hơi bị a đuổi đấy anh em ạ thật từ cứ bán một con này đã anh em ạ tại vì mình muốn rôn hai sao trước đã bán ta lông đi tại vì rôn hai sao tầm mày đép đã anh em ơi tầm mày đép đã tầm mày đép một tí đã xong một tí nữa mình tính tiếp nhưng mà lại không ra con nào cơ tầm mày nếu mà đánh thì phải đánh năm trước đã nên là cứ bán con này đi đã tầm mày ra được con rồng kia thì mình tính tiếp bán con này đi tích tiền thì hơi phí nhờ anh em nhờ con kên kêu mỏm luôn à nhưng món kên này không đủ đam anh em ạ phải bán con cookie rồi tí nữa kiếm lại con cookie sau nhá trận này có thể đánh xây ra thôi á còn nếu mà đánh va đớt thì cũng được hay là đánh va đớt một trận vã nhở anh em nhở vã tạm nhở tại vì tầm này á tầm này để gọi là đánh uh, đánh cái kia thì mình nghĩ là phải đợi đợi thêm gọi là bài round nữa thì cô tiền kiếm được con kia hai đã nói chung là ra thì em tú chơi nhá ra là con rồng vàng để mới cứu được game này thôi phế thế em tú ơi à cơ bản là em tú lên cấp em tú phải zone để bài đép nữa anh em ơi không có bài đép là cút thành ra là phải đép đã tầm mày ra được con rồng vàng thì tính tiếp còn không thì cứ từ từ nha em thông thả thôi rau dưa thôi rau dưa thôi rau dưa một tí thôi tầm này mình nghĩ là đép được rồi cái thoải mái thôi nhờ mọi người nhờ cứ tà tà tí thôi như vậy nhá eco thôi tầm này eco lại thôi ừ. tầm này lại tâm sự với mọi người tiếp thôi có thật là gớp chia live mười hai giờ mỗi ngày không dậy à mười hai giờ mười tám giờ mọi người ơi đà lạt má ơi á à đà lạt à hello anh thiên nhá lâu rồi mới gặp anh thiên gặp sẽ slide bảy chết mù mà <laughs> Tập này mình dôn xong thì mình khá là mạnh ê nhà này đánh gì mà lại gấp cho mình là bộ bài gọi là pháp sư astro đấy ông này tính đánh astro ba sao nha em ạ astro ba sao hơi bị dị nhờ tí nữa chắc là mình làm cái diệt nữa nhá nhưng mà mình chưa có đồ thủ hàng trên anh em ạ nhưng mà chắc là vẫn phải là diệt thôi tại vì mình có sức sống mới rồi cũng mẹ cũng mẹ cũng mẹ cũng mẹ quan trọng mình lì à quan trọng mình lì hợp lý câu này chuẩn này ê cái câu này em cũng siêu thích luôn đấy quan trọng là mình lì quan trọng là mình vui điểm số quan trọng quan trọng là mình lì quan trọng là mình vui mình sẽ lấy một cái diệt nhá cookie ngon chưa làm cái diệt đã anh em ạ làm cái diệt đã làm một tí like bù hai ba ngày ọp không mà có luôn anh tô ơi chỉ cần anh tô xem chỉ cần anh tô xem em tú like không thật ra là mọi người xem thì em tú like nhá chắc là hôm nay em tú làm một cái like đến tầm chiều luôn không tại vì sáng hôm nay năng lượng khá là nhiều á cơ bản là tối hôm qua thì à, đi hát một chút với à, với team xong là tầm à, một hai giờ về rồi nên là ngủ phát đến chín giờ thì cũng tầm được bảy tám tiếng khá là khỏe khoắn á thành ra là chắc là ổn á ta lông với cả con này à, chắc là cứ làm một cái diệt đã mình nghĩ là run thêm một chút hai sao không còn không thì tầm này mình nghĩ là ổn rồi ấy bắt cái form này đi nhở thì nó ví dụ mà xoay qua xoay ra thì cũng được xoay qua xoay ra thì cũng ổn anh em ạ còn không thì đánh va rớt nhá đánh va rớt ba sao thì nó dễ hơn hay đánh va rớt nhở tại vì xoay qua xoay ra tầm này mình nghĩ là không đủ lực ấy tại vì mình hơi ít tiền anh em ạ còn không thì ôm tầm này nó hơi bị thọt nãy giờ thì ra được cho mình là hai con ta lông rồi thôi mình nghĩ là đánh varus đi mình sẽ chứng minh lại cho anh tô biết thế nào là varus top một nhá được chưa chuẩn bị lai bù đi à chuẩn đấy lai bù đi à được nhưng mà chắc là anh em ở đây thi đại học xong hết rồi nhở ờ thật ra là xong hết rồi tại vì uh, mình nhớ là một hai ngày trước là xong hết rồi rồi có kim long không vậy à phải ram tú mới chơi được không nhưng mà trận này cơ bản là cái form barret của em tú tự nhiên nó ra có kim long nhưng mà phải phải ra đã anh em ạ phải ra đã hoặc là trận nào kiểu đã sớm ấy, với cả có lõi gọi là thuận lợi ấy. trận này có cái lõi afk mình nghĩ là cũng không ngon lắm ê si phèn à si phèn à si phèn kẹp varus được ấy nhở hợp lý đấy chứ từ từ đã cứ thay như vậy tạm đã bán con này này ê được nha được nha được nha được nha tại vì tầm này mình nghĩ là con lợn kia thêm một chút máu chả làm gì á cho con di vèn nhiều khi nó hút còn được hơn anh em ạ gặp nhà này cũng virus hai à ê nhà này sắp virus ba rồi anh em ạ lõi tam hợp luôn ê phải xoay ấy phải xoay ấy chết rồi chết rồi chết rồi vừa rồi mình không để ý nhà này anh em ơi có một nhà đánh virus à ai da chết cơm à một phút chết rồi mình quên để ý nhà này ấy và có khi là mình xoay qua xây ra nhưng mà mình vừa bán cái form kia xong à nhà này mà lên virus ba là mình hết khả năng lên virus ba luôn đấy tại vì sao tại vì có ba nhà đánh virus lận anh em ạ ba nhà đánh lận mà sao này đánh virus win các thứ này win đồ đẹp lõi lõi binh luôn đấy chứ hai lõi này binh luôn đấy chứ bíp nhá hai đánh cpn anh em cpn cầm mùng đao diệt với cả bàn tay không hai kiếm tí nữa cho con khác cầm nhở không không ngon lắm đánh Varus hai à Varus hai à Varus hai yếu lắm Varus ba mạnh đấy anh em ạ hôm nào ông rảnh thì hú tôi vào chơi game chung chứ tôi bận quá không dám hú chứ ông bận quá không dám hú mà <laughs> có đâu anh tô được nhà tôi sẽ sẽ sẽ hú anh tô ê từ nhá bét mình đâu à chả bét với tích tiền cái rồi à, ok kháng phép à tím chắc là một cái thú tượng hoặc là một cái vuốt rồng trận này mình thấy khá là nhiều nhà đánh phép đấy chắc là mình lên cấp anh em ơi tại vì mình à, để ý là có nhiều nhà đánh va virus cùng quá để mình xem coi nhá một nhà đánh uy là ba ui uy là ba hô xoay nhá nhưng bây giờ lên cấp xoay thì không biết là xoay cái gì cơ em tú cảm ơn anh hạ vẫn thiên nhiều nhá nhiều nhà đánh cùng quá rồi anh em ạ không xoay rồi nhà kia virus ba chưa virus ba luôn chết cơm xoay rồi phải xoay rồi nếu mà xoay qua đấu sĩ à xoay qua đấu sĩ thì nó hơi gì gì anh em ạ nhưng mà nếu mà xoay qua đấu sĩ thì nếu mình làm cái diệt anh si phen cũng được húc đần đấy cái này xong rồi lên cấp đánh ấy không quyền năng khổng lồ à ê mình lên cấp mình đánh à, si phèn được nhá chắc là mình xoay lên anh em ạ nhiều là đánh quá rồi á lấy cái này xoay đi xoay đi xoay đi xoay đi anh em ơi xoay đã xoay đã chỉ lag hai quyền năng à chắc là cứ cho tạm con uh, con này đi cho tạm con này một rau đã chắc là mình xoay luôn anh em ơi con này tí nữa bỏ đi tí nữa mình sẽ đánh tám ám long nếu mà được còn không thì mình sẽ đánh sáu ám long kẹp thêm gọi là cc nữa anh em ạ đấu sĩ à trận này đánh nhiều đấu sĩ liệu ngon không anh em nhở nhưng mà tí nữa chắc là mình lấy một cái huyết kiếm nhá supply mọi người ơi bị mất mạng anh em ạ sẽ lái đi luôn à nhà này thua hả bịt nhỉ cơ bản là mình cũng chưa chưa ấy lắm đấy chưa đổi form đấy chắc là bán hai con này đã mất mạng quả đau quá ừm hmm, yasu à từ nhá ê ẩu ẩu ẩu ẩu anh em ơi sáu ám long này sáu ám long năm đấu sĩ ở trong đần đấy năm đấu sĩ chắc là bỏ một con ra đã từ ấy nhá hôm nay quyền năng diệt cho ra xua ê ra xua ấy không mình nghĩ là tí nữa con kia cần một đồ đồ hồi phục nữa thành ra cho ra xua cùng đao đi không biết là có ngon không nhưng mà thử nhá ờ, không biết là ngon không tại vì cơ bản tầm này nó hơi loạn rồi anh em ạ cái lô ai chế nhá không ngon anh em ạ không giòn lắm rồi không giòn lắm nhưng mà đép được nhà này nhá hợp lý nhá hợp lý anh em ơi ra xua hơi giòn ê nhà này rất chết ám à ác nhỉ ác nhỉ từ nhá từ nhá tích tiền đã tích tiền đã bảy ám long à tí nữa mình cần một con ám long nữa đúng không kiếm uh, xẻng à xẻng biến được gì không bi ke cầm găng à bi ke cầm găng thì có thể là bàn tay nhưng mà tầm này mình nghĩ là lấy huyết kiếm đấy anh em ạ làm huyết kiếm đã huyết kiếm cho con này đã ở tính tiếp tí nữa mình bỏ bớt hai con đấu sĩ ra không để kẹp tám ám long tám ám long với cả kẹp thêm con gì nhở không mình nghĩ là tí nữa bỏ bớt ờ, ấy ra đi bỏ bớt con da xua ra đi nhưng mà đồ này tí cho ai cầm được nhờ đồ này tí cho ai cầm được ta đánh sĩ viên hai sojin gì á đá mắm long này nè nhưng mà đồ đấy cho ai cầm mới được á hay là bỏ hai đấu sĩ đi nhở để mình đô đã nha anh em ơi Soraka. giờ nó mới ra anh em ơi elite đi mình nghĩ phải đánh à, tám vùng long á nói mạnh đấy anh em ạ tầm này đánh một xi phèn thôi anh em ạ ôn thôi tại vì con ra xua cơ bản là ra vừa rồi mình nghĩ là nó được chơi ấy thành ra nó mạnh thôi ê con kia của mình nó bị đứng im từ đầu đến cuối à bịp nhờ ôn đi anh em ơi ôn thôi ôn thôi ôn thôi đôn được con xi phèn hai là dãy được cố nhá cố nhá trận này xoay anh em ạ thế khó thế khó trận sau kim long nhá trận sau kim long lại cái đôn nốt con này hai sao rồi dừng nhá lên cấp được thì đẹp lên cấp được thì đẹp kẹp thêm một con kẹp thêm một con kia nữa kẹp thêm một con kia nữa là binh con này chắc là giấu đi này con này lên trên này lên cấp mình nghĩ là kẹp thêm một con uh, quizana nữa ở binh ok ok hợp lý hợp lý cho xây ra cầm ngon lắm ừ, cho xây ra cầm mình ngon nhưng mà tầm này mình muốn đánh tám luôn anh em ạ tại vì mình không muốn bỏ đấu sĩ ra lắm đâu bỏ đấu sĩ này nó hơi hơi đần đang thừa cái hai kiếm một tí anh em ơi nhà này à nhà này lấy cho mình là khu đồ hiệu nhưng mà rô ra tướng chưa chưa ra nhá tầm này em tú lo được nhà này hợp lý quá thờ xích luôn thờ tính ra là trong cái bộ này khó chịu phết Ui, con đồng của mình hút như vậy thì nhà này đỡ hộ đỡ hộ có nguyên cái nhà không có nguyên cái nhà không anh si fan hai sojin á à sojin á si fan hai sojin á si fan pháp sư à bán cái này đi ông ta thôi khỏi đi tầm này mình chỉ update hai con này nữa là xong rồi nên chắc là thôi nhá lần này cứ dãy dãy được một tí nào hay thì đấy đã trận này có một nhà virus ba nè thành ra tầm này mình nghĩ là nhà này đầy máu đi cũng được đầy máu mấy nhà ở dưới đi nhà kia nãy lấy cái xẻng của ông tú đâu rồi đâu rồi nhở đây đúng không vẫn dãy được anh em ạ à lấy vương miện hắc hóa à căng nhở đồ này à một cái bàn tay một cái diệt với cả một cái quyền trượng à đồ thì nói chung là khá là ngon đấy nhưng mà mình đang cần đồ thủ hơn nếu ở bk hai lấy đồ này đúng ngon luôn đấy ê quyền trượng cho con này không quyền trượng bàn tay cho con này diệt cho con này không thêm đam không full đam không mình muốn đồ thủ hơn chắc là mình roll một tí đi quỷ thư với cả crit phép à ờ ê đập đồ anh em ạ ờ đập đồ đi đập đồ đi đập đồ đi đập đồ nhá quỷ thư thì xài được này để lại này hai cái này thì đập đi này cái này thì đập đi chắc rồi này cái găng này cũng xài được này crit phép hoặc là quyền trượng mình nghĩ là một cái bàn tay đi chắc là đập cái gậy đi nhở nhiều khi được tim băng á thì mình nghĩ là ngon hơn đấy và đó là Ủa, cùng mà ê hợp lý đấy giao điện không hay là bàn tay chắc là bàn tay nhỉ bàn tay đi hợp lý rồi đấy để mình đếm xem bao nhiêu con òn để mình rôn tiếp nhá nhà này không có òn à? nhà này không có òn nhà này không có òn nhà này không có òn nhà này không có òn ba con òn với cả mình hai con là năm mà chắc là rôn con òn hai đi anh em nhở tầm này cũng khó lên cấp lắm ò ờ nè bi ke à đao sau nhá đao sau đi nhá đao sau nhá xếp sifen là tốt anh biết bài zone blue của gớp chè chưa anh bài zone của gớp blue hả sao lại zone blue nhở chết rồi mình không xếp con thờ red kéo bên kia rồi ui sifen hút này chết cơm cc được một phát rồi này ê nhưng mà nhà này virus hai nhá nhà này vương miện hắc hóa nhá đang gọi là cháy đúng không để em tú đấm xem bao nhiêu máu nhá đang ba mươi chín máu đấm một phân đao xem ui rồi nhìn cái thanh máu anh em trừ kìa đang ba mươi chín xuống một phát cho mình là mười bảy à trận này mình nghĩ là dãy được top bốn là thành công ấy xong rồi trận sau mình sẽ đánh kim long nhá em tú kim long em tú kim long em tú kim long đừng gặp nhà virus ba là được virus ba kiểu nó cc hơi khó chịu anh em ạ chắc là mình roll xem được con nào hai sao thì hai sao nhé tại vì tầm này mình dãy trước anh em ạ đây rồi ok lên là con này thì mình nghĩ là eco lại thôi tại vì con này thì cũng hơi khó roll hơn một chút thì chỉ hốp đi chợ ấy đi chợ có một cái biến ám long thì bỏ được con này ra kẹp thêm con này vào là đẹp nhất còn không thì nhặt con này hai sao là hết bài đấy thì mọi người ai đang xem ở trên like để cho VT một like nhé mọi người cảm ơn anh em nhiều nhá anh em like cho VT với cảm ơn anh em rất nhiều nhá làm ơn làm phước cho vi xin một like thôi 148 like rồi ở đây đang gọi là 200 mọi người đang xem mình nghĩ là lên được 200 đấy chẳng qua là một người kiểu đôi khi quên thôi đúng không chắc là mọi người quên thôi chứ còn like miễn phí mà mình nghĩ là chả anh em nào tiếc đâu tại vì đôi khi like ấy, mình ờ, cũng được thêm một chút ờ, quyền lợi từ facebook ấy thành ra là anh em nào mà đang tiện tay ấy thì cho mình xin một like nhé mọi người cảm ơn anh em nhiều làm content đánh ặc anh lên hách đấu không em mà đánh ặc anh lên hách đấu không em mà hóa ra là chiêu trò gọi là dụ rằng em mà anh tô có một chút gọi là còn ten gọi là đánh ờ, đánh ặc anh anh, à, anh, à, anh tô có làm một chút còn ten gọi là à, cho em tú ờ, vài triệu ờ, xài xài chơi không thuê gái thuê gái chơi không nói chưa đánh ở anh tô lên hết đấu thì thoải mái nhưng mà chắc là em đánh nick này tầm đủ giữ ngày đấy nhá nhưng mà kiểu em tú đang muốn chơi hết lên top cao hơn đấy anh tô ạ tại vì với một người gọi là tài năng như vt á thì vt à quên tài năng như em á thì em muốn đánh cái nick kia ấy, lên tầm top 10, 15 gì đó từ từ nhá anh tô nhá để khi nào gọi là lên được một một, một cái chỗ gọi là ổn định nhất ấy kiểu nó gọi là thuận lợi ấy thì em tú sẽ đánh nick anh tô nhá hợp lý chưa lười like thôi em tú à em tú biết mà viewer của em tú không có ai tiếc like với em tú đâu chẳng qua là mọi người lười like một Ô, nhầm nhầm nhầm mọi người gọi là quên một chút thôi chứ không có ai lười cả tại vì nhiều khi mình xem ấy, thì à, cũng không ai kêu gọi ấy, thì nhiều khi cũng công nhận là quên thật thì mình nghĩ là chỉ cần gọi là một chút gọi là nhắc nhắc nhở thôi thì mọi người sẽ gọi là like cho ngay tại vì các bạn là like miễn phí mà đúng không chỉ gọi là một cái click tay vào chuột thôi chả mất mát gì của anh em cả nên mình nghĩ là cái đấy là chuyện bình thường anh em ạ mà còn lại giúp được cho mình nữa cơ ờ giúp được cho vi đi rất nhiều á coi nãy giờ quên like like cho hai cái à quên nào em tú phạt mười một cái cái sáu ám long kẹp thêm bát với quizana à không không không anh cảnh đừng đừng có dụ em ê cái này nha cái này nha không anh cảnh ơi tám ám long nó khác bọt lắm anh cảnh tin em xin em đừng dụ Ai, em tú xin cái vút bảy xin cái vút bảy xin cái vút bảy bắt con chuột cái hello em tú em tú nay nhiều năng lượng thế à hello anh thành luân nhá eco mấy ngày rồi rượu vào mấy ngày rồi thành ra là phải nhiều năng lượng chứ mọi người nói chứ mấy hôm cũng chưa like rồi anh em ạ lên cấp nhá lên cấp được kẹp con này thì đẹp nhất anh em ạ chắc là để con con này hưởng cái hưởng cái dè ờ, kè dè à? kè nhá em like bốn cái rồi anh tú à không thắng ơi bốn cái là không có được ờ, được đâu em thành tính ra là anh thấy uống mấy chục chén đấy thành ra là em like cho anh mấy chục lần đi ờ. hôm bữa thì mình uống mấy thắng hình như là một chén thôi thì phải nên chắc là anh xin một like nhá một like thôi chừng nào anh uống hai chén thì anh xin hai like sau đấy gặp đàn này đúng không đặt mà đấy thì easy anh em ạ đơn giản mình chỉ cần xếp con virus vào đầu thôi là win rồi chết rồi ông này lừa mình ê nhưng mà ông này có bảo hộ tiên tộc à bảo hộ tiên tộc thì hơi căng á nhưng mà mình nghĩ là mình có diệt đấy có cả mình có quyền năng con à, virus này để xúc đam được mình thì hơi khó chuẩn bị một hút này một hút này đâm cái đầu vào con virus luôn anh em ạ Ui, anh em nhìn con virus vất vả chưa Sời. em tú si vèn em tú bk hai ghe ke gì má à vút bảy mà anh em vút bảy mà ê giờ này anh nghĩ sao đánh lên thách đấu rồi tụi thách đấu hành sao anh chơi à vậy để em tú đánh lên cao thủ cho anh tô nhá không like à ông nghĩa hoàng này ông nghĩa hoàng này nhá tính ra là hôm bữa ông nghĩa hoàng là người ủng hộ của em tú thì à, ông nghĩa hoàng này gọi em tú vào quát trinh xong rồi em tú vào quát trinh cho ông nghĩa ui ông đánh như rồng như hổ anh em ạ ông đánh win xích các thứ một trăm máu xong rồi nhìn cái thao tác của ông gọi là chơi game á không gọi là lệch một tí nào luôn kiểu bro cả mình á mà cứ bảo mình quất trinh thôi anh em ạ người ủng hộ chết cơm lừa lừa lọc à lừa lọc gọi là ấy à vt à yêu anh tú lên like cho anh tú một trăm lần à ha anh tú xin á anh tú xin á anh tú xin chín mươi chín thôi ngọt nghèo đền mấy cũng tan thành mây dại khờ cô ấy khi gian vòng tay em gầy còn gì lại cho nhau nhà này toàn một sao anh em ạ thua nhà này mình chặt cái đầu luôn á chớm thua nhà này mình chặt cái đầu của mình luôn được chưa chặt cái đầu vt luôn nhà này kiểu yếu quá nhở soraka đang cầm đồ cơ đồ này mình nghĩ là đồ của ao xin đồ này đồ của ăn ao xin mình đã là soraka đang cầm chắc là muốn bút máu một tí nhà này nói chung là không có đam chỉ có ra xua quẩy quẩy một tí thôi thành ra là mình lo được đấy con ra xua làm hết rồi đấy ê ra xua bậy nhá hợp lý bon hết đao rồng thì nói chung là mình chưa lên cấp được anh em ạ phải hai đao nữa mới Ui, áo choàng bóng tối à không ngon lắm tạm tạm gọi là xài được nhưng mà kiểu cảm giác mình nghĩ là không cần lắm tú ơi bán em lọ thuốc hồi trinh à hồi trinh là cái gì đấy quét em với anh em lên cao thủ cái à, à cho anh tú xin một gói người ủng hộ ấy thật ra là không phải là xin nhưng mà nếu mà anh em nào yêu quý hoặc là anh em nào gọi là kiểu điều kiện uh, tốt á ý là không phải đám tú vòi vòi vòi không phải đám tú kiểu kiểu moi móc gì cả nhưng mà ý là anh em nào kiểu à, kiểu à, ổn ổn á thì à, <laughs> ủng hộ âm tú bằng một gói người ủng hộ tầm bốn mươi nghìn thôi mình nghĩ là bằng một bữa ăn của mọi người chứ mấy đúng không thành ra là nếu mà anh em nào yêu quý cơ hoặc là anh em nào ấy thì thì thì ủng hộ còn không thì thôi nhá thì mình sẽ quét trinh cho mọi người cơ bản là em tú sẽ dành dành riêng một chút ưu đãi cho người ủng hộ ấy thì bữa giờ em tú chưa làm được gì cả thì bây giờ em tú muốn muốn gọi là ấy hơn thôi kiểu muốn muốn người ủng hộ có một cái ưu đãi riêng thôi thì đấy chắc là mình cho con elite nhỉ anh em nhỉ hay là tí nữa mình cho con sen để xem nhá gặp nhà nào đã à gặp nhà này à ê gặp nhà này có cái máy chiếu anh em ạ thành ra là mình né với cả có cái lốc này hmm. chắc là cho con uh, sen à hay là silat mình nghĩ là cho mấy con ấy đi mình nghĩ là cho mấy con ám long đi nó gây đam được cái khá là ngon thế em đoàn được không em tú à? được chứ được chứ em đoàn người ủng hộ em tú trong game đoàn còn ủng hộ âm tú rất là nhiều cơ chẳng qua là do em tú không thấy ai inbox á thành ra là em tú cũng <tsk> chả biết mở lời như thế nào anh em ạ không nhá nói gì nói nhá vt bị cái là kiểu kiểu ra ngoài á thật cái này là vt đang tâm tâm sự thật nè chia sẻ thật nè ra ngoài kiểu mọi người khi mà gặp vt lần đầu á thấy vt rất là kiểu chú bé đần luôn chú bé đần ở đây là sao tức là kiểu vt không có <tsk> hiểu nhiều vấn đề ấy, thành ra là đôi khi nó cũng hơi gọi là trẻ con một tí thì kiểu ví dụ nhá ai nói gì vd cũng tin ai nói gì vd cũng nghe ai nhờ gì vd cũng giúp đỡ thật cái này là thật kiểu ví dụ nhá nhiều người người ta cứ gọi là mua tặng cho mình cái này cái kia hay là trả tiền cho mình cái này cái kia hay là bảo mình làm cái gì á mình đều chỉ biết gọi là gật đầu thôi anh em mình không có biết gọi là kiểu từ chối hay là làm một cách gì gọi là để khéo léo á thành ra nhiều lúc vt thấy vt chui bé đần lắm nên là anh em ủng hộ mình thì mình rất là vui và mình sẽ gọi là có một cái gì đó gọi là đãi ngộ là anh em nhá thì mình chỉ biết quá trình thôi anh em ạ chứ mình không biết làm gì cả gặp đàn này con uh, si cpn của mình hút lần này đần quá anh em ạ với cả hình như là người ta mới update thì sao ui con si cpn lần này hơi bị ấy nhá con si cpn lần này hơi bị ấy nhá trừ điểm nhá ê không elix không có đam anh em elix không có đam lần này con si cpn của mình bị cái gì ấy anh em ơi hút hai lần qua bên kia hết à xin em đừng ơi chết rồi chết rồi từ nhá mình xem đã nhà này tí nữa con ao à quên con lôi long cc được này nhà này nhà này lôi long không cc được tí nữa bỏ lôi long này nhà này con lôi long cũng không cc được ê nhà này vào tốt được á hả bịp nhờ mình nghĩ là người ta sẽ để bọn nói chung là mình để con thờ ghép một đầu với cả để con này một đầu nhá mình sẽ không để người ta chiếu nguyên nhà đâu một là chiếu con on hai là chiếu con si phèn thế thôi đấy mình kéo được con dâu y nè ê không chiếu được on không chiếu được si phèn luôn nha từ từ nha giết được con ui rồi ôi con bay của âm tú kìa làng nước ơi nhìn con bay kìa mọi người ơi nhìn con bay em tú kìa mọi người ơi top hai đã em tú cảm ơn anh quảng nhiều nhá lên chín đi vd à vd lên mà thì vd trẻ con mà ừ, nói chung là vd trẻ con thật ý là trẻ con nó không phải là trẻ con về cái cách suy nghĩ nhá mà kiểu cái cách ứng xử đời thực á thì vd công nhận là vd trẻ con một đấy cung à một đấy cung thì lấy gì anh em nhở nhà này đánh gì đây ê không ai để ý cái này nha không ai để ý cái này nha Bút <clears throat> rồng à bút rồng cho được con uh, cho được con bi kè hoặc là cho được con uh, on thì đẹp hơn nhưng mà mình chắc là hết slot rồi anh em ạ Si phèn đúng chú bé đần là không sao không sao không sao anh ơi em tú lo được đôn lại một con con này mới nhá bạt này xua này xua này xua hai là dùng á Mẹ nào đấy gặp mày này à từ từ đi xua hai dùng anh em ạ mình đang muốn cái này thì nó cho con ra su thì ngon hơn anh em ạ thật nhưng mà thôi chắc là cho elite luôn nhá tại vì cơ bản là con elite của mình ờ, nó đang cầm mấy áo choàng thành ra là cho elite luôn để như vậy hút đẹp nhá nhưng mà không vào được con varus anh em ạ nhà này nhiều chết quá ôi rồi ôi nhưng mà con si phèn của em tú có diệt con si phèn của em tú có diệt thì siêu thích bọn thượng long này luôn cào cả ui thở rét chí chưa ok nhà này đi rồi anh em ạ nhà này có giáp chết thiên nhiên á thành ra là đi rồi nhà kia quy được mình nhá bon ơ em tú lại đang xài con à quên mất cái này không có ra xua nhở quên quên quên quên lỗi lỗi lỗi lỗi em đoàn lấy lấy có ưu tiên đó để khi nào em tú vào sài gòn mình làm tí thủ sẵn dầu ăn rồi ý nhầm mà <coughs> dầu ăn cái gì đấy em đoàn chắc là đôn có nó nó còn bị kẻ hai đấy anh em nhở nhà này nói chung là lôi long không làm gì đúng không thành ra là mình nghĩ là kẹp một con ta lông ấy thì chắc là ngon hơn thì không con ta lông nào hoặc là cho con này vào đi mình nghĩ là con kia cũng chả cần sát thủ lắm đâu mình nghĩ là con kia cũng chả cần sát thủ lắm đâu tại vì sao tại vì con bike của mình á nó chỉ chỉ gọi là mình muốn nó trừ giáp đi á còn lại cho con này vào nè thì nó búp mana sớm cho con si phèn nhảy ờ xong con si phèn nó cứ hút đi đâu á giận dỗi đấy nhở giận dỗi thật si phèn đần đấy nhưng mà chắc là mình win được bài mình kinh quá mình đánh bằng nhiều đam quá di di được chưa xoay bài mẹ nén chưa không nhưng mà trận này nhiều nhà đánh ba rớt quá em tú làm quả eco lên bảy rôn xong rồi một hồi thấy ông kia tám ba rớt rồi anh em ạ còn không trận này mình đánh ba rớt đấy chứ nhưng mà xoay quả xi phen ảo không xoay theo kiểu tình huống đấy thì đấy nói chung là nhiều lúc cái tình huống nó không ra bài thì anh em phải gọi là luân chuyển cho nó thật là hợp lý nhá đấy là còn mất điện đấy nhá đây là ai đấy ông này là ai đấy rồi ông này có biết đánh kim long vậy mình nghĩ là ông này nên gọi là học gớm chè đi ông này không biết đánh kim long nè đoàn một sao level tám không biết đánh thì đừng có cố nhỉ anh em nhờ để mình chơi cho là ngon rồi có biết chơi đâu mấy kim long đây ba bốn năm năm năm kim long năm kim long đánh vỡ va vẩn hay à hay à dở dở dở vt dở nhờ mà vt không đánh mấy ngày à, quên à, quên không đánh mấy ngày bị trừ mất điểm ở lớp chị ơi vt uh, vt gà làm tí lịch sử đấu nhờ cho nó phấn chấn nhờ đủ chưa đủ hay chưa chín trăm ba bảy không hay bằng chè á vt phải là học chè à, đánh kim long để gọi là lấy kèo của các anh với các anh ờ, dạo này cho kèo kim long hơi nhiều em chè ạ <laughs> bk hai rồi ừ, ý, ý em tú là tôi con bk mới á để đổi đồ cho nó cầm mấy vuốt rồng á thì trong vòng một tơn nếu mà ra được thì mình đổi luôn nhưng mà nó không ra thì thôi anh em ạ em tú đánh giá gấp so như nào à gấp so như nào là về về về cái gì nhở về chơi game à nếu mà về chơi game thì uh, nói chung mình nghĩ là trong team mình á mỗi người đều có một cái thế mạnh riêng chả ai gọi là chả ai gọi là gì giống nhau hết thì nói chung là Gipmy thì mình nghĩ là đánh đánh đánh cá nhân tốt này, à, chẳng hạn như Gipmy đánh cá nhân tốt kiểu ờ, phong độ gọi là ổn định không ổn định lắm đâu tại vì ờ, lúc thì Gipmy bay bổng lắm còn lúc Gipmy thì kiểu nó hơi bị chìm thì mình nghĩ là như vậy thì phong độ không phải là tốt chẳng qua là Gipmy được cái là đánh cá nhân rất là tốt đấy kiểu lúc nào mà đang bay ấy, thì đánh rất là hay còn đánh team thì thật ra là gipmy cũng chỉ gọi là một người đánh cá nhân đánh kiểu kỹ năng tốt thôi còn à, giao tiếp thì mình thấy gipmy cũng bình thường kiểu không có không có nhiều thông tin lắm còn đánh xin like thì như kiểu là à, lý thuyết tốt lý thuyết tốt này những cái những cái những cái gọi là cơ bản thì biết rất là nhiều chẳng qua đánh anh xin like cũng một phần là mình nghĩ là vì công việc nữa cũng phải làm video thứ nên thành ra là không có chai hạt như những đứa em được đấy cũng tốt còn gớp so thì uh, được cái là am hiểu nhiều anh em ạ kiểu học hỏi nhiều ấy gớm so được cái là chịu khó nhiều tìm tòi nhiều đi xem ở tất cả các server rất là nhiều và mang về cho anh em những cái gọi là mới dị kiểu anh anh so hay hay đánh kiểu cái dị dị hơn mọi người một tí thành ra là cái điểm rank thì mình nghĩ là không phải là cái vấn đề không phải là cái vấn đề đều gọi là xét trình chẳng qua là anh so kiểu lên like thì có thể là đánh theo còn content đánh theo ờ, đánh theo những cái bài gọi là mới mẻ ở bên nước ngoài ấy. thành ra là đôi khi điểm nó không được cao lắm được chưa được chưa nhưng mà được cái anh so thì cũng cũng ok anh em mà anh so quét sinh thì hay hơn hay hơn đánh một tí còn à, mình thì <laughs> còn mình thì à... <laughs> còn mình thì thật ra chả hay gì cả ờ được cái là ngoan ngoan ngoan với cả học hỏi nhiều không thật ra học hỏi nhiều thì không không đúng nhưng mà được cái là mình à, kiểu copy nhanh á kiểu thấy ông này đánh với bài này mạnh á thành ra là mình sao chép ở đầu luôn nên là lần sau thì mình cứ chơi lại giống thôi ờ đấy còn gớp trẻ gớp trẻ gớp trẻ thì ngày xưa nói chung là gớp trẻ đánh hay nhưng mà gớp chè kiểu bị ờ, phong cách lai hơi nhiều á thành ra là đánh lu nó hơi hơi sâu một tí anh em ạ với cả gớp chè thì uh, được cái là đánh tim cũng hay anh em ạ thông tin nhiều ấy mình thấy gớp chè thông tin nó khá là hay <laughs> em tú giỏi đít à giỏi đít à anh so gặp so khùng rồi em tú hay đòn thế nhỉ à gặp luôn à gặp luôn anh em ạ hello vì đi dùng bút cái gì đấy vt nào đó không phải vt này đâu cái ông này không quét trinh cho người ủng hộ à một ân lâu nha có chứ em tu có chứ có chứ ê <laughs> ê cái này cái cái này cái cái này cái <clears throat> cái này cái <clears throat> oh shit ba con vừa la cũng ngon anh em nhở ê tính ra pháp sư trận này ngon đấy chứ ngon ngấy nhở bắt đi hai sao cứ bắt vào đép đã còn mình thì em ngáo mẹ rồi nữa nữa nữa không còn em tú thì nói chung là đánh được cái đánh tim đánh tim thì cũng được chẳng qua là mỗi lần mình like thì đánh tim thì mình có vẻ là hơi hơi hơi ít nó một tí thôi nhưng mà kiểu đợt trước đây á thì mình à, <laughs> kiểu truyền đạt khá là nhiều cái về đánh tim cho anh em á cung à con đoài cái để lại nó nhiều khi đánh pháp sư được thì đánh thôi anh em ạ ê leonata cái thứ này à Ezreal là cái form này ngày xưa đánh cái gì nhỉ? Cái form này ngày xưa đánh đánh cái gì ta? Quên mất rồi. Cái form này ngày xưa là đánh đánh bài gì nhỉ? Đánh bài gọi là hộ pháp nhờ ở hộ pháp Ezreal, chiến binh rồng, lôi long. Đánh bằng Ezreal ba với cả Leona ba Taric ba khá là hay. Nhưng mà tầm này mình nghĩ là đánh vẫn được nhưng mà chẳng qua nó yếu thôi. Kiểu nó đa nhiều quá thì ok chết rồi không có tiền hút cấp sao mà lấy à, không thật ra là kim long thì cũng toàn là mấy con một hai tiền anh em ạ gì đấy Viễn Long à Viễn Long này chơi được nhá trái tim há hình trái tim đôi long mà băng trộm mà băng trộm mình đép được nhưng mà mình đang muốn một cái gọi là kim long cơ ê phải ấy, phải ấy. mình mới top một mà đúng không phải cống hiến á và đó là ám long pháo thủ à pháo thủ thì dễ đép còn sức sống mới thì cũng được là sức sống mới thì nhở làm mới đi. Không có kim long nhờ ra được cái kim long là ngon rồi. Lên cấp cho con gì vào anh em? Con dry này à? Lên cấp thì chắc là cho con này là ngon nhất. ô Ok lên cấp đã nhá. Ba tia chắc là không ngon nhờ không giòn lắm. Cứ đẹp đã anh em ạ, đẹp đã, đẹp đã. Hello anh Tú, anh Tú thấy thì chưa? Hello Huyền, anh Tú thấy rồi, cảm ơn Huyền rất nhiều thấy rồi thấy rồi thấy rồi huyền còn đăng ký người ủng hộ ủa ui tính ra nhá huyền là một người góp so mang đến cho cả team gf mình nghĩ là huyền chỉ gọi là xem vui vẻ với cả hay gọi là nói chuyện vui vui thôi hôm nay huyền còn đăng ký người ủng hộ rồi còn chơi game nữa chứ đúng là gf so đúng là nó có một cái gì gọi là thu hút khá là kinh em ạ gf so đỏ đến từ nha trang nghiện không khác gì ông ngọc thạch cả phải nghiện đấy anh em ạ phải nghiện á tại vì cơ bản là mình có điểm rồi anh em ơi thoải mái đi get go ghét getgo nhá phải lên sáu rôn á à ra là có con gấu là một tí chín chiến binh rồng không á em tú vừa xoay mấy cái lõi chả có chiến binh rồng chả có kim long anh tô ạ lõi bạc em tú xoay nổi á ủa gì vậy à ủa gì vậy à hmm. ba bang hội không ba bang hội thì anh em thấy sao nhở khá là ngon đấy chứ ê trận này đánh pháp sư là ngon đấy nhở nhưng mà thôi nhá chắc là không đánh đâu thành pháp sư thì đúng ngon đấy nhưng mà chắc là mình sẽ kim long đấy kim long đấy này ba bang hội này con gấu này thật ra là cũng chưa có đam đâu mình nghĩ là từ từ đi con gấu cứ để ngoài đi là ai mang nắng đi xa mỗi lúc xuất hiện ui nhà này có kim long luôn rồi kim long sớm thế nhưng mà ba kim long đồ này hơi phế nha anh em nhở nhưng mà chắc là vẫn chơi á vì đi chơi vui vẻ là chính em ạ nhà này va rớt cầm vô cực à không biết là có đánh không hay là họ đép nữa nặng vai anh rất lâu cỡ sao ta lại xa nhau thật lòng anh muốn giữ lấy gớp chè với VD ai đẹp trai hơn nữa nữa anh em hỏi hỏi thừa nữa uhm. làm viêm gấu đi à như vậy không à chốc này tích tiền đâu không ơi ôi tích tiền không nhở bài mình nói chung là cũng chả win trích dài được đâu mình nghĩ là thế thành ra là mình thua tí mình xuống lấy đồ cũng được nhá mình lấy một cái cuồng đao đấy anh em ạ chắc là mình tích tiền hoặc là lên cấp thôi mình nghĩ là lên cấp một cái đi tại vì sao tại vì lên cấp được một cái thì tí nữa mình có tỷ lệ ra được con rồng vàng khá là sớm khá là ngon gặp bài này chắc là mình thua rồi nhiều hai sao quá hay á ông vi đi không đọc không mình nè à, cây à, cỏ mà anh tú có đọc mà có đọc anh tú chỉ em cách sắp xếp chống con si phen đi á xếp con si phen à nói chung từ từ đi qua rau đi qua rau mình sẽ sẽ chỉ anh em một chút gọi là cách gọi là cao tơn si phen một tí chỉ là cao tơ được một tí thôi nhá chứ chưa chắc cao tơ được đâu ấy tại vì con si phen nhiều lúc nó hút ảo lắm chỉ cao tơ được phần nào anh em ạ thật cao tơ được phần nào thôi sáu rồng vàng rồng vàng giờ mày năm kim long luôn là bú đấy chứ chắc là mình làm cái cùng đao chứ đâu gấu nhở nếu mà đánh gấu thì ờ, phải ra gấu sớm kên à làm ăn kên nhỉ anh em nhở hello anh à hello văn long đứng ừ còn không người lấy dấp lửa dấp lửa hai tiền chắc là thôi làm con kim long trước đi có bao giờ ăn được kèo đâu mà chả vui vẻ à ngửa nữa lần này phải ăn được á lần này phải ăn được á lần hẹn hò đầu tiên chuyên tình mình giống bức tranh lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thầm này ai bước chân về phía nhau em ai trăng sáng trời trao vừa rồi thua rồi đúng không thành ra tích tiền luôn nhá hmm, đồ này à chắc là cho tam cành anh em nhở tam cành đi tam cành một cái đai máu nữa hợp lý chưa đồ này nó hơi cùi một tí đây nói chung là bình thường xếp catosi phèn hết thì anh em xếp hai con tanh như vậy xong rồi còn lại xếp con từ từ đi mình tí nữa rau quái nhé rau quái mình chỉ cho rau quái đi <coughs> em tú không ăn trưa em tú không em tú em tú không ăn trưa hôm nay em tú like đến chết mà hôm nay chắc là like tầm à, mười lăm game á mười lăm game nhá tại vì mình thấy bên nó xem ở nước ngoài ấy, người ta like khá là trâu á thành ra là hôm nay mình thử thách đấy cảm ơn anh hạ văn thiên nhiều hình như ở đây là anh hạ văn thiên đúng không cái gậy trong người con này mình không lấy ra được anh em rồi con tam ken này có lên được ba mươi số cũng vậy ê tí phải để con tam ken lên trên một mình nhá cày thế nhở tam ken không được ba mươi số nha mới tại vì cơ bản nhà này đánh pháp sư ấy thì ra con tam ken này của mình cũng không bị thô cớt nhiều lắm poly b hai à đây rồi ok silat chắc là cho con này lên trên tay của mình đi anh em ạ cuồng đao đã này nếu mà win thì bán con này đi là đủ tiền còn không thì mua lại hết đấy <coughs> mười lăm game mõm hả có mõm đâu đừng gặp nhà level sáu Đấy. bia của mình mới ở cuồng đao hơi củi anh em ạ. Kháng phép à? Từ từ đi. Ờ hơi lắp luôn đi. Tại vì tí nữa một là ra công lý, hai là lắp cái gì. Ê có tiền à? Ngon đấy. Hợp lý anh em ạ. Mình quên mất là cái đồ này cho mình hai tiền đấy. Kiểu lâu rồi chưa xài cái đồ này ấy, thành ra là quên luôn anh em ơi. Con Tam Ken kìa anh em trâu chưa? Tam Ken cái đồ của trâu chưa? Trâu chó chưa? Stay. em tú đẹp em tú đẹp em tú hai mươi tiền đã em tú hai mươi tiền đã được hai vàng giáp đại hán mà ừ, em tú quên em tú quên để con tam ke này một mình nó có nó có chịu được không anh em nhở chắc là được ấy chứ ba con này đánh vào đây đúng không ba con luôn con này sẽ đi ra đây đúng không thành ra là mình cứ để bọn này ở đây nè chắc chắn là con đấy sẽ đi ra đấy hợp lý chưa lại búc gà nữa nữa cái đồ này có bút đâu ê cứ làm cái gì á ừ rồi không chỉ luôn là nhầm nhầm nhầm quên quên quên quên quên quên quên quên quên quên quên quên quên ê con vào la nãy giờ ra nhiều quá nhở quên em tú quên em tú quên sorry sorry sorry nhưng mà đồ này nhiều tiền nó nó, nó đâu ảnh hưởng gì đâu nó thành ra là tí nữa mình lên cấp mình roll một tí nhá kiếm bia hai đép đấy anh em ạ qua nay đi đâu không thấy sở stream mà qua nay á qua nay em tú đi gọi là đi ăn một tí nhá mọi người ơi đi ăn một tí thì ờ, hôm qua em tú đi ăn một tí nên là không livestream được hôm nay chắc là em tú live bù em tú live à, cả ngày hôm nay luôn á cơ bản là cả ngày cũng rảnh ấy chắc là live chơi game cho mọi người xem luôn nhà level sáu khá là nhiều tiền đấy hello nguyễn dương nhé hello em nhá em tú quên á em tú quên á sorry mọi người tí nữa tú chỉ sau nói chung là anh em xếp tách ra là thứ nhất này xếp một con ở bên trái một con ở bên phải con vanus thì thường thường sẽ xếp xa con kia ra là sẽ là con sifen sẽ không bao giờ hút được đấy được chưa tại vì anh em xếp tách ra hai bên như vậy thì con à, con con sifen nó sẽ đi qua một đến hai bên như thế một hai bên hướng bên như thế nói làm sao cho anh em hiểu nha phải khi nào mà thực tế cơ thì mình mới chỉ được kiểu nó dễ hiểu hơn nó dễ hình dung hơn đấy còn không thì nó hơi khó hello thế anh nhá lại đi bú gái rồi à, em tú có bú đâu bạn ê ê nhưng mà nếu mà đánh vào tốt thì lấy mấy cái lõi này ngon hơn cầu nghiến nhờ Ê mình xem mấy ông kia có có đồ kim long chưa chưa đúng không? <tsk> Cống hiến nhá. Cống hiến luôn, không ngại. Không ngại đâu. vì BT không bao giờ tiếc ai cái gì cả, không bao giờ ngại ai cái gì cả. Chắc là mình roll một tí kiếm con bia hai đép đã anh em ạ. Ê, một con này gì không vậy má? Ô lát ô lủng chi má? Ê, bia hai thôi, làm ơn đấy, làm ơn làm phước luôn đó. Sen hai à. Như vậy đẹp nhất. Dồn hơi quá tay em ạ. Không ra được con gấu hai cơ. Ờ. Đây là con gấu hai thì mình eco lại là đẹp, xong rồi tí nữa mình lên cấp mình kiếm cái con kia là được bảy kim long rồi. Oh shit cày thế phải là kim long còn nếu mà trận vừa rồi nếu mà đánh vào tốt thì chắc là mình lấy bạn thân đấy bạn thân tầm này mình ego tiền các thứ nó khỏe hơn nhiều nhưng mà thôi nhá tại vì mình nghĩ là điểm số thì mình cày cày được offline mình cày được nên là livestream mình mình sẽ đánh gọi là cho anh em xem nó giải trí một tí đi tại vì kim long mình thấy cũng là một bộ môn khá là hay á khá lì lợm bịp bợm nhưng mà mình roll như vậy nó phải ra cho mình để mình ego lại tiền á thì nó mình còn uh, mình còn đánh bằng tiền kim long được chứ nó không ra tiền cho mình thì mình chết rồi like thì im lặng chơi game đi nói nhiều thế nhỉ à, nữa nữa nữa nữa đòn nữa đây rồi ok eco lại nhá <coughs> rao sau mình đoán nó sẽ tự ra cho mình một con idad anh em ạ một con idad xong rồi mình thay con idad vào đây cầm đồ là đẹp tầm này cái eco nhá gặp nhà này luôn không một chút kim long không một chút kim long đấm nhau không kim long mà thật ra nhà này cũng mạnh nhiều sao cái mì cái mì đi đâu à mua đồ à mua đi cái gì uống vậy không nước về phế rồi là mua nước à đừng bút nha anh tú à tầm này em tú chưa có cánh tay kim cương mà em tú mới có cánh tay gọi là cánh tay bạc thôi nha ơi Hai đánh bia nhở nhưng mà đánh bia thì lấy kim long rồi nếu mà đánh bia là mình lấy bạn thân á nhưng mà thôi nhá bút gì đấy em tú à bút ờ, bút người ủng hộ đó mọi người ạ nhà này có chiến lợi phẩm à? từ nhá ờ mà không đừng có dấp lửa mà quên mất tại vì mình thấy con gấu chết rồi hơi hơi run gì ê nhặt đồ trước nha xây da cầm gậy à không không ngon mình nghĩ là lấy một cái găng đi muối còn các ý à nữa nữa nữa phải đó là làm tôi kim lòng hôm trước anh dũng bảo ấy, anh tú ngồi giữa ba bạn nữ luôn á à. nữa nữa ở đâu đấy ở đâu đấy đòn nữa đòn nữa ok một cái kháng ứng đã nè không hề luôn á cần vt thêm mua book nha ok nhé hảo phùng ơi hảo phùng nhớ advent facebook vt nha nói chung là vd chưa lập đâu tí vd mới lập nhưng mà hôm nay chắc là vd sẽ át dần dần lại cái át dần dần lại cái sầu quên à sầu quên à lên cấp bây giờ thì kẹp được gì anh em nhở cuồng long cuồng nộ gì phun hết rồi chắc là cái mua tướng đấy anh em ạ mình đã muốn lên cấp rồi muốn lồng vàng quá thôi nhưng mà chắc là phải lì á tại vì tầm này mình nghĩ là gấu hai cũng đép được rồi đừng gặp mấy cái nhà gọi là điên quá là được nhà này kinh đấy sợ đấy nhở chắc là mình cho con gấu né né ra một tí nhá cho con gấu né né ra một tí anh em ạ con gấu bị đam mà là thua đấy thành ra là cho con gấu né né đi một chút <clears throat> vì thì quá trình từ tớ lên thách đấu được không à, khó khó quá trình lên cao thủ thách đấu thì nói chung là mình nghĩ là phải có nền trước ấy thành ra là ví dụ mà đã có nền rồi thì mình nghĩ là chỉ cần gọi là nói qua những cái cơ bản thôi chắc là lên được rồi chả phải bắt trinh đâu còn nếu mà để gọi là một người bình thường mà lên được thách đấu ngay thì mình nghĩ là khó không phải là khó nhưng mà cần rất là nhiều thời gian đấy thật rất là nhiều thời gian anh em ạ em phải thích tiền á tại vì cơ bản là con kia ba à quên con uh, ờ, quên hai mình nghĩ là không có đồ nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cho mình nên chắc là mình thích tiền đi tí nữa mình lên bảy mình đô con rồng vàng sau nhá nhà này mạnh này nhà này mình ăn được nhà anh cường nhà anh cường ui nhà anh cường hai vọng âm mạnh nên là mình ăn được cái nhà kia nhà này đi gặp nhà này đi gặp nhà này đi làm ơn làm phước làm ơn làm phước gặp nhà kia đi gặp nhà anh cường thì em tú chịu nhá gặp nhà anh cường thì không ăn được anh em ơi gặp nhà này mình không có đồ ở bên mình không có gì nhờ ra mà clear được á hai vòng âm kinh lắm ê sức sống mới đẹp nè cố lên ừ con kia không ra chiêu một lần nữa nhưng mà roi hai chắc là mình thua rồi thôi đép nốt đi đép nốt con hammer cũng được trường một phát nữa là cút rồi ui thiếu một tí đam anh em ạ ông này có bao giờ ad facebook mình đâu à nữa nữa đỏ nữa ad từ đầu đến cuối rồi cái đồng hồ két vui nhỉ lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thơm má lấy anh bước chân về phía nhau em ai trăng sang trời trong vừa gặp mặt sao anh đã mong anh ngóng trong đôi mắt em hồng lần hẹn hò đầu tiên em nhắm mắt tôi môi vang lời lần hẹn hò đầu tiên cả thế giới chỉ nhìn môi em khẽ vô tình lại lòng nhau lần hẹn hò đầu tiên đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa lên cấp rồi anh em nhở anh xe cùng em đi qua bao bao sông đao sau lên đao sau lên quan trọng là mình phải lì vd nói rồi quan trọng là mình phải lì con nào chết đây con này chắc chắn là chết rồi nè hợp lý quan trọng là mình phải lì quan trọng là mình phải lì tám mươi tiền cái cao cao cao cao cao cao cao cao, cao, ok tùng nói chứ vd nào nói là tùng nào đấy rùa rùa lại rùa rồi lại rùa rồi chịu eco tiền nhân phẩm các thứ như thế rồi vẫn cứ rùa thôi vẫn cứ là lì <clears throat> trái ôi ừ, cái gì đây vung tay quá chán à à củi lắm chắc là mình nhiều đồ á mình lấy cái này đi tại vì mình nhiều đồ kim long thành ra là lấy cái đấy được anh em ạ ổn áp đấy ok cho con này vào cho con Ares trâu một tí nhá cho con Volley Volibear tít được cuồng đao mình nghĩ là hợp lý hợp lý bờ giống à có giống đâu anh hoàng ơi các em tú có giống đâu thì chắc là mình làm cái thú tượng nhá một cái thú tượng nó là bất tử luôn á xong rồi cái gậy này chắc là tí nữa mình làm một đồ gì đó ê chia đồ một tí nhờ anh em nhở quên mất á chia đồ một tí đi tầm này con vờ đâm tí nữa mình bán hay bằng con Red được á thành ra là tầm này cứ chia đồ một tí nhá hợp lý hợp lý hợp lý ngon đấy nhờ ê mạnh nhá siêu mạnh luôn lõi đẹp luôn ui hai nhà varus ba rồi à căng thế varus ba mình nghĩ là bắn chết được con này ấy. thành ra là mình cứ cho con này đi tại vì nó thêm được một chút máu á varus ba mà không bắn chết được con đấy thì bịp ui bắn mấy phát nửa cây anh em ạ eo ơi sức sống mới này đấy kiểu gì nó cũng chết đấy anh em ạ thành ra là mình lắp luôn để lấy ba trăm máu của nó nhá ui con bia cầm cái đồ này phải gọi là siêu ngon anh em ạ phải gọi là siêu ngon mỗi lần nó đấm là một phát đấy nó hồi bao nhiêu tiền cho mình luôn ui em tú tám mươi tiền em tú kim long em tú kim long em tú kim long Guyana. Ê cookie ngon á. Nhưng mà tí nữa cookie hài tính nhá. Lên cấp thôi, thông thả thôi, thanh cảnh thôi. Cứ hát hò thôi à quả lưỡi này mà đá mấy em sao chịu nổi chịu nổi chịu nổi đá đá ai đâu mà biết nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm bỏ đi bỏ đi bỏ đi quên quên quên lỗi vd á lỗi vd á ừ, nhưng mà cái này ẩu nhá phải bỏ này ra đã ẩu ẩu ẩu ẩu ê nhà này không có đủ đam chứ con này đâu nhá thành ra là mình cho nó chốc đã cho chắc cốp anh em ạ tại vì con kiểu của mình khá là trâu á mình sợ cho nó thêm hai trăm máu với nó bất tử luôn á cho nãy chốc không biết là có giết được không ấy chứ tại vì cơ bản là phải giết chết con đồng này mới đến con nãy chốc rồi anh em ạ được, được được được được hợp lý hợp lý ngon à chốc ơi các ma các mủng ừ thua một chết cũng được nhưng mà phải chết a chốc đứng cố lên ừ hai hai hai hai hai hai hai hai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đi chợ nhặt kiếm xong tí đồng thần rôn rùa được cái thìa thì ra là top một à cũng được zoe zoe zoe à nhưng mà mình đã trên đầu mà nhở còn không mình lấy cái thú tượng rồi anh em ạ thú tượng cho con kia của mình trâu nhá xây ra à xây ra không ngon lắm nhở chắc là lấy cái kiếm đi kiếm với oh shit găng à găng máy chiếu à đai máu tí nữa làm cái gì đây mình nghe lấy găng đi tí làm máy chiếu hay là làm mà uh, clip phép các thứ gì cũng được hello anh tú tiến lên là hello làm hiếu nhá hello em nhá chắc là thanh cảnh thôi nhỉ anh em nhở? là tà thôi bây giờ lên cấp thì hết 16 tiền nhưng mà được cái tỷ lệ level tám à khá là ngon mình nghĩ là lên đi chả tiếc đâu anh em ạ chả cần chả cần phải ấy đâu ấy nhưng mà cái này ẩu này cái này ẩu này ẩu á ẩu á ẩu á căng chắc là cho cookie tạm luôn cũng được con ai chắc chắc là chết được anh em nhở hợp lý đấy chết rồi volibia của mình đi qua đây à hỏng rồi hỏng cơm rồi hỏng cơm rồi hỏng cháo rồi sao volibia đi đến đây con muốn ly xin đá kia về mà hai đồng ê con kênh của mình làm hết luôn nào nhưng mà con á chốc phải chết đấy con á chốc phải chết đấy nhà này yếu thế Ui, ê hợp lý hợp lý hợp lý ngon quá anh em ạ à. chốc của mình nó cứ phải gọi là đỉnh sao không cho á chốc lên hàng đầu á mình muốn con đồng này của mình tanh quá anh em ạ không cho lên hàng đầu được bình tĩnh anh em ơi yên tâm yên tâm sắp được rồi sắp được rồi sắp thành công rồi cứ cho sen ừ cho á chốc lên đầu cũng được hợp lý tại vì cơ bản mình không muốn nó chết á à, không, không để như vậy đi ly xin chắc là bỏ này hai con đồng này cũng ngon đấy nhà này thì kiểu gì cũng bắn chết con kiểu. ê lần này là chết chắc rồi đấy không cần phải để đến đầu đâu <clears throat> mình nghĩ là con này kiểu gì cũng chết thôi thành ra là cứ lắp nó đi Ê, thì có làm một chút búc của anh em nhở làm một chút búc câu tương tác không để kiểu mọi người bị để mọi người vào chửi á câu tương tác không một chút tương tác không làm một chút tương tác anh em nhở câu tương tác câu view á ấy nhà anh cường cái thông đạo á, thứ thứ kinh á nhưng mà được cái là mình nhiều tiền nhở chắc là mình sẽ rôn á đừng có bút à nữa nữa nữa nói thế cho ai bút ê ra ra cho vt cái tháo đổ cho cái lobby này gọi là rén rén đấy hmm. bài mình nói chung là chưa có đam cung ze ke đai bây giờ mình cần gì ấy nè nếu mà đánh xe ra thì cần thêm một cái diệt không mình nghĩ lấy một cái thú tượng trước đi thú tượng ngon hơn nhiều luôn á còn không thì quyền năng cũng được nhở ờ thật ra là quyền năng thì cũng được quyền năng vút bẫy à zeke zeke cũng ngon đấy thật ra là zeke ngon đấy nhưng mà mình muốn cái thú tượng hơn đấy anh em ạ kháng không cần thú tượng ba tia bàn tay thôi lấy tạm đi mình có gì thì mình lấy tạm đấy nhá chắc là mình xì lâu luôn một tí kiếm tướng nhá mọi người ơi đi hai này chút pháo đã kẹp pháo vào thì phải bỏ con gì đây nhỉ bỏ con sen ra à? con này ở dưới mình nghĩ là nó sẽ thường thường nó sẽ sống được ba tia này à, thú tượng này thú tượng phải cho nã chốc lên trên chứ trên chết nhá đồ này cho con volibear bình thường này hoặc là cho con cookie cũng được từ từ cho cookie cũng được anh em cookie ngon hơn đấy cái này chắc là cho con à, thread này à, cái này cho con này này cái này cho con này này bàn tay này à, cái này chắc là cho con a chốc đấy hợp lý chưa chuẩn chưa thứ chúng tôi cần bây giờ là một con gọi là ê thì nó mình đánh con cái ba sao được ấy chứ hợp lý đấy ai à, chốc đâu rồi à, volibia của mình kiểu gì cũng chết đấy thành ra cho volibia cũng được hay là mình luôn ai à, chốc ba à quên mình nuôi q ba để anh em nhờ q ba trận này được ấy chứ làm tí búc y tú à thôi, thôi, mọi người ơi có ấy nhưng mà tí nữa cái lá chắn kim cương đấy cho ai nhỉ anh em nhờ tại vì cơ bản là bọn là bọn à con con kia của mình cũng đủ đồ tanh rồi á không biết là cho ai mình muốn lấy cái nico thôi á còn đồ kia mình nghĩ là không quan trọng lắm ok trái dập trái dập trái đồ kim cương này cho con nào nhỉ anh em nhở nếu mà cho con này thì ờ, cho con idet ấy thì nói chung là nó sẽ bị mất cái đồ kia kia nó sẽ bị mất cái này à cái này thì sao cái này thì được cho mình là ba mươi giáp ba mươi kháng phép còn cái này thì được cái gì trở nên bất tử à ồ ờ, có chắc là cho con volibia đi nhở volibia đi ê mình luôn ba sao ở đây luôn đó Không ai đánh cookie thì mình roll luôn nhá, còn có người đánh thì mình lên cấp. Ê, ẩu ẩu không ai chơi nhá, không ai chơi nhá. VT làm món cookie ba cái. Làm món cookie ba cái. book nó như nào vậy anh Tú à? Cookie thì mang đồ gì mạnh vậy anh Tú á? Cookie á. Cookie anh Tú nghĩ là <coughs> vô cực diệt với cả cung xanh hoặc là cung xanh ờ, vô cực gì gì đó. Nói chung là cung xanh diệt cũng xanh diệt bàn tay cũng được huyền ạ còn không thì ờ, nói chung là em cứ đánh ờ, phải nói làm sao cho huyền hiểu nhỉ cứ cung ờ, cung xanh diệt vô cực đi nhưng mà đồ đấy thì không có hồi phục ai da đánh gấu ba không thì đánh gấu ba anh em ui tí nữa thì được anh em ạ tí nữa thì được gấu ba luôn nhở luôn gấu ba ở đây luôn không lên cấp thì nói chung là nó ngon hơn lên cấp thì kẹp được các thứ các thứ vào thì nó đẹp hơn còn nếu mà muốn đánh top một thì ờ, từ từ mình đô một tí xem nó cảm giác nó có ra không nhá ai đắt ba ê chơi con này ba sao gấu ba không bây giờ chắc là không chơi rồi nhiều cookie hơn thì chơi cookie nhá vậy thì mình lên cấp mình kẹp con sona vào cũng được anh em bạn lại thêm một chút cc nhá chắc là lên cấp ấy lên cấp rồi luôn tiếp anh em cảm giác luôn ở đây nó không ra rồi khi ba cầm đồ này thật ra là cũng không ngon lắm nhưng mà cũng được gọi là được chơi được gấu ba thì không có chiến binh đồng với cả không có thần thoại nó cũng yếu nhưng mà chắc là mình lên cấp á lên cấp kẹp bay bùng các thứ cũng ngon hơn á lên cấp làm năm vàng ba sao không ok bon đi luôn à đấy nói chung là cookie thường thường mình nghĩ là anh em nên đánh gọi là kẹp để flex ấy thì nó đẹp hơn xạ thủ à ê thần thoại à lên cấp kẹp thần thoại gấu ba à hợp lý đấy chứ được luôn đấy cookie thần thoại không cookie thần thoại không cookie thần thoại không hay là lấy cái diệt à? cookie thần thoại ấy nhở hay là sát thủ gấu sát thủ ê gấu sát thủ nghe hay ấy nhở anh em nhở là cookie thần thoại nếu mà đánh gấu thì không cần ấy ê làm quả gấu sắt thủ thử ấy nhở đấm đấm tí đi cho nó chiến anh em ạ tí gặp ẩn vào em tú à ok ok trung nguyễn ơi chắc là em tú làm tí cookie sắt thủ đi lên cấp thì kẹp được con này vào khá là ngon còn không thì tí nữa kẹp cái gì thì kẹp đấy cánh ra kim cương rất là từ từ cho con này sát thủ đã này gấu sát thủ đã cái này cho thờ red này cánh ra kim cương à tí nữa cho con nào thì ngon nếu anh em mà tầm mà chắc là cứ cho con kên đi cố lên ok hợp lý chưa em tôi kim long ao xin Ui, ao xin mạnh đấy ao xin một anh em ạ nhà này đang để tiền lên chín không nhà này không để tiền lên chín à à đang để anh em nhiều tiền quá nhờ nhưng mà chắc là cứ lên cấp đã thật phải lên cấp đã anh em ạ lên cấp xong rồi à, tính tiếp lên cấp thì uh, kẹp con uh, sona vào hoặc là kẹp thêm một con gọi là bạt đấy mình nghĩ là đẹp thật ra là pháo cũng chả cần thiết lắm đâu ấy thật chẳng qua là mình đang ờ, đang đang hơi kiểu ấy pháo thì nó thêm được một chút gì không một trăm năm mươi sức mạnh công kích à mỗi đòn đánh thứ năm mà thì mình nghĩ là có cuồng đao thì nó đẹp hơn còn không thì cũng chả cần thiết lắm cũng được thì nếu ví dụ mà lên cấp thì mình thay con này với cả kẹp con bạt vào nhá xong rồi Joey thay con này nữa là xong đấy thế thôi hợp lý chưa cho hay đát ngon hơn chứ nó nó nhanh chết quá anh nhở à? nhưng mà anh tú cái đồ này nè nó cũng khá là trâu ấy, nó không nhanh chết đâu chẳng qua là gặp nhà nhà phép thì nó chết thôi mọi người ơi đấy anh em nhìn nè nó có chết được đâu gặp nhà này nó có chết được đâu nhà đam tay này nó có chết được đâu với cả khi mà nó chết rồi thì tem bên kia cũng gọi là gần gần gần gần chết hết rồi anh em để ý không thua rồi cookie không có đồ chiến lợi phẩm rồi vt còn nhiều tiền quá vt xả tiền hello khang trần ai đát nữa à? ai đát ba được đấy chứ chắc là bỏ luôn anh em ạ ui cuồng đao à cuồng đao à cuồng đao chắc cho sona nhỉ anh em nhỉ sona lên cấp nhá Ui. anh em nhìn lên cấp nó sướng chưa nhìn lên cấp nó sướng chưa ta lông này bỏ này lên phát nữa đao sau tự lên là đẹp anh sẽ cùng em đi qua bao bão rông làm con này đép ba là bất tử luôn là xong khỏi cần phải suy nghĩ nhiều anh em ạ chứ nè dồn từ từ thôi thanh cảnh thôi anh em ơi thanh cảnh thôi làm con bạt nữa là xong á con này thay con này này Zoe hai à? không ra con bạt nào nhỉ anh em nhỉ kìa okay. không ra con bạt nào hay là mình đổi đồ không kháng hưởng ứng cùng đao chết rồi lần này không được thăng hoa là thiếu đam ấy nhá không được thăng hoa mình nghĩ là thiếu đam đấy con này chắc là bán đi đã tính nữa tính sau tại vì nãy giờ mình đánh bằng đam thăng hoa khá là nhiều á body bia sát thủ nó cứ phải gọi là khó chịu anh em ạ phải gọi là khó chịu Molibia đấm chết con xe da luôn không ui rồi ôi khó chịu khó chịu thiệt khó chịu thiệt năm vàng bốn sao đi anh nhá năm vàng bốn sao á bốn sao của gì đấy đồ con gì hai sao thờ red hai đấy không thật ra là mình đang kiếm một con bạt đấy để tăng tỷ lệ tướng lên á nhưng mà nó không ra anh em ạ và Raka mình đang tính xem con nào lên hai sao để mình dùng luôn đấy nhưng mà không lên con nào cả mọi người ạ à, dừng lại dừng lại cái dừng lại cái ê bị lốc và ẩu nha ẩu nha ẩu nha bố hai tí nữa mình bỏ phi bỏ sona đi nhỉ vlog quả này ẩu á anh không dùng bút nữa à nữa nữa nữa Chỉ con rồng ba thì đánh với nhà lc này thật ra là không quan trọng lắm tại vì cơ bản nó đá hàng sau á đầu đầu đầu đầu đầu đầu ai à một con nữa thì ai đát ba rồi đúng không bk hai à từ nhá từ nhá tí nữa cái tí nữa cái kia mình cho con bi kè được anh em ạ ba tia cho con này đi biết ba tia mình nghĩ là chả quan trọng lắm mình đang tính bốn xin thì bỏ con này ra đẹp này bốn xin thì bỏ con này ra còn không thì tí nữa bỏ một con không thì ba xin thôi cũng được tại vì tầm này mình thấy con cookie của mình nó không có hiệu quả lắm á nên chắc là mình bỏ nhá mình đánh bằng bi bike nhá bike đi em tú không lì à em tú vẫn lì mà nhưng mà em tú đang muốn update một tí anh em ạ muốn update một tí con cookie tầm này nó đuối quá rồi thành ra là tí nữa mình sẽ bỏ con sona đi để kẹp thêm con talon bốn xin là có đam ồ oh. nhưng mà mình bán mấy con a chốc rồi anh em ơi a chốc ơi a chốc a chốc a chốc a chốc a chốc a chốc còn nếu ví dụ không ra được a chốc thì mình bỏ con này đi kẹp cho mình đó là một con da sủa nữa anh em ạ một con da sủa nữa à chốc ơi đồng ba này à chốc ơi từ nhá bạn mấy con này đã một tiền á chốc đâu từ đánh neko đó anh em ạ neko đấy nhưng mà con a chốc phải ông tú đâu quên nó ta xua vào luôn rồi a chốc bây giờ phải kiếm nữa anh em ạ tám phần trăm mà đừng có để con bạt này hắc tỷ lệ lên nhá con bạt này hắc tỷ lệ lên là càng cút chúng ta là phải rôn lẹ đã rôn lẹ đã kiếm tiền đã kiếm tiền đã kiếm tiền đã kiếm tiền đã tiền về tiền về tiền về làng nước ơi làng nước ơi à chốc tôi thả nó nút rồi vi đi ơi vi đi xin lỗi à chốc mà quay về đi về đi em ơi anh đã sai em làm lại từ đầu ai da đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau mình nghĩ là đau sau sẽ là ai chốc đấy anh em anh em yên tâm sẽ là một con ai chốc thôi sẽ là một con ai chốc thôi ui quên mất bk à ui toàn là bốn năm tiền rồi ra sủa này em phải bỏ này đấy nha mà thật phải bỏ này đấy tại vì cơ bản là để con đấy thì nó không nó mất a chốc của mình luôn á chết cơm rồi chết rồi chết rồi chết rồi à, phải giữ phải giữ à quên phải bó này đi phải bó này đi anh em ạ phải bó này á nhà này nãy giờ cứ lóc con rồng của mình à phải bỏ phải bỏ ấy. từ từ nhá đợi đợi đợi đợi đợi đợi đợi sáu phần trăm thì nó vẫn có tỷ lệ anh em ạ chẳng qua nó ít thôi đau trước tám phần trăm thì nó ngon hơn ờ. sáu phần trăm sáu phần trăm thì mày đi bình tĩnh bình tĩnh em ạ dập máy dập ikea à. máy dập đồng nai máy dập đồng nai máy dập máy dập đồng nai máy dập đồng nai đánh rất là mệt nhá máy dập đồng nai ok à chốc ừ. lên chín đô một vàng à xong rồi tỷ lệ nó còn sáu phần trăm nữa cơ đấy còn cho con kia vào cơ ờ kiếm súng à fan vdi v năm mà đừng ép ép nhé vd kiếm à à chốc nhưng mà mình sợ ông ra thật đấy chứ thật tại vì cơ bản là sáu phần trăm nãy giờ mình cảm giác nó trả ra một tiền cho mình luôn á cay thế em tú kim long em tú kim long bán ra xu luôn anh em ạ tích tiền đi mà luôn ui rồi quên mất là được thêm tiền nào mò con mắt ra nhìn anh em ạ một tiền một tiền một tiền một tiền nè một con nè một tiền một tiền một tiền một tiền hai con nè một tiền ơi một tiền ơi mày đâu một tiền không có con nào luôn các bé ơi ta xua luôn hết rồi anh em ạ hết cơ hội rồi không ra được nữa rồi tầm này tôi nó khác gì tôi leo bảy năm tiền đâu <laughs> tần mày dũng vẫn đã chốc khác gì dũng leo bảy năm tiền không dũng có năm tiền không top một như vậy không có men nhãn phải là chín kim long phải là chín kim long ế cũng là một tiền nè ai chốc đâu khó khó khó khó hello trần thu nhá top một có vẻ đánh kim long ui top một bốn mươi ba điểm mà được chưa đánh kim long như vậy đã đủ gọi là làm anh em mẹn nhãn chưa đã đủ gọi là xin một like của mỗi người chưa hợp lý chưa kim long ngay em tú kim long ngay mỗi tôi là hơi hơi hơi hơi thiếu một tí gọi là cái cái cái màn kết anh em ạ màn kết thì mình nghĩ là chín kim long thì nó mới đẹp được nhưng mà <tsk> nhưng mà cơ bản là có bảy à, anh em ơi bảy thôi hơi phế chín tám mươi chín tám mươi rồng tới đấy em tú cảm ơn anh văn quảng nhiều nhá không biết là làm mặt vui mặt buồn đấy nhưng mà cảm ơn anh quảng nhiều nhá hay anh ơi cảm ơn anh quảng rất nhiều luôn á em cảm ơn anh quảng nhá cảm ơn anh quảng rất rất rất nhiều nhưng mà anh quảng ơi anh quảng là anh quảng là người Ờ, ở ở đài này là anh quảng ờ, làm về cái gì đấy anh quảng anh quảng cho em tú theo theo chân anh quảng một chân được không cảm giác anh quảng hơi ấy đấy hơi gọi là phóng phóng khoáng đấy cảm ơn anh quảng nhiều nhá em tú cảm ơn nhiều tháng nào cũng thiếu chỉ tú sao anh em ạ thành ra là anh quảng à, giúp được một tí ở đấy giúp được gọi là một chút chút chút cái là yêu búc gì thế tú à nói chung là búc à, người ủng hộ riêng của vd đó mọi người ạ thì à, mình đang muốn gọi là chăm sóc người ủng hộ tốt hơn một tí kiểu muốn gọi là quất trinh hay là có những giao án mới hay là có cái gì vui vẻ thì à, đều chia sẻ cho mọi người đấy với cả trò chuyện thôi xong rồi có dịp gì thì anh em gọi là gần gũi thì à, đi ăn đi uống hay là cà phê các thứ cũng được đấy chứ bây giờ ờ, đã gọi là người khác ủng hộ mình mà mình chả có một cái ưu đãi riêng gì thì nó cũng hơi kỳ nha ạ kiểu coi ai cũng như ai nó cũng hơi kỳ đấy thành ra là mình sẽ ưu tiên ủng hộ hơn một chút hợp lý chưa em tú kim long kim long mà không bút thì phí quá à em tú có cái tháo đồ đâu nhưng mà tính ra đánh kim long ngay khách đấu mà được uh, top một mình nghĩ là cũng hay ấy chứ không thật ra là vừa rồi là nhiều bạn đại cao thủ với cả nhiều bạn cao thủ nhưng mà con bk nữa anh em nhá nếu mà con bk anh em ra sớm thì anh em chơi cho mình cũng được hợp lý chưa vd đánh thượng long roll năm tiền ba sao đi vd à ok nhá nếu mà ra thì mình vẫn chơi mà nếu mà ra thì em tú vẫn chơi mà lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thơm má lại anh bước chân về phía nhau ở xa chán quá chán thế nhở à ở xa không chán không chán sau này sẽ có dịp gặp nhau thôi huyền ơi yên tâm yên tâm em huyền các ông tính ra là thượng long với kim long á kiểu uh, tầm này thì em tú thích chơi hơn tại vì tầm này em tú cũng kiểu không có chạy hết nhiều á thành ra là em tú thích chơi mấy cái, cái kiểu for phân hơn á thì nói chung là mọi thứ đều đều đều thích cả anh em ạ rồng ba mạnh quá vt à rồng ba có mạnh đến cái gì mạnh cứ thế thôi ao xin nè ao xin nè Ui. master và rớt anh em ạ aurion Sol 3. Từ từ đã từ từ đã kéo cái này lên đã ok ok chè thèm gặp vi đi quá thông ranh à chè thèm gặp vi đi quá à <coughs> vi đi nghĩ là khó đấy đôi khi chỉ là thèm thôi thì không đủ đâu tại vì cái trình à, nói chung là về điểm số thì nhiều khi chè có thể cày lên được hoặc là mượn nick ai đó được nhưng mà về cái trình ấy, thì vt nghĩ là riot sẽ xét theo khuôn mặt á kiểu nó sẽ gọi là xét theo khuôn mặt thì nó sẽ nhận dạng được id á thì vd nghĩ là cái trình của chè khó gặp được vd tại vì sao tại vì chè ở trên cao quá còn vd ở thấp à vd thấp quá thành ra là cái việc mà vd gặp chè nó hơi khó thành ra là mong uh, mong chè có thể là đợi thêm vài vài tháng nữa để vd luyện trình để có thể gọi là sánh vai với chè thì vd sẽ kiếm chè sau nhé ok ừ. anh tú nói chuyện hay vậy ước được gặp một lần à, nữa gặp vài lần nữa đâu tính ra là mới gặp phương anh một lần nhỉ phương anh ở ngoài nói chung là anh tú thấy cũng khá là kiểu uh, hơi nhút nhát một tí ấy chắc là một phần là do ngại với cả lần đầu với cả là con gái nữa thành ra là cũng hơi hơi hơi nhút nhát một tí hơi hiền gọi là hơi hiền top hai bốn mươi điểm mà top hai bốn mươi điểm á em tú á hay là ai chờ anh tú quá trình đây à ok khang trần tí có gì nhắn tin anh tú nhá <laughs> anh tú và phá nữ lâu năm mà có đâu lâu năm đâu tính ra là hôm nay có anh quảng gọi là tặng sao cho rất là thích luôn á <sniffs> ước gì có một trăm người như anh quảng nha mọi người nhở ở đây đang có một trăm ba mươi sáu người à. ước gì có ba mươi sáu người như anh quảng ui không ba mươi sáu người thì hơi tham ước gì được ờ, mười người thôi <sniffs> yêu thế yêu thế nhưng mà cũng chỉ là điều ước thôi anh em ạ tại vì tầm này vt cũng chả có gì đặc sắc cả chả có kỹ năng chả nói chuyện hay chả được gì không nên đòi hỏi anh em ạ thành ra là có một người là vui rồi có một anh gọi là ủng hộ là vui rồi rất vui rồi rất rất vui rồi <clears throat> vẫn là những giá bán kim long tiếp theo nhưng mà tính ra là mình uh, tính ra là ban đầu mình cũng ít đánh kim long lắm nhưng mà kiểu hay coi livestream của chè á thật kiểu coi chè đánh nó cũng bánh cuốn thật mặc dù là không biết là top cao hay top thấp nhá nhưng mà nhìn cái cách mà chè kiểu livestream đánh kim long ấy nhìn nó bánh cuốn đấy thành ra là mình cũng muốn gọi là học tập một chút từ hợp chè à, nên chắc là mình sẽ <laughs> Ờ, <clears throat> kim long lên một k điểm cái kim long lên một k điểm cái nhưng mà mỗi tội là khác nhau ở cái ờ, gọi là cái cái cái cái, cái khung á thì mình nói chung là khung nó gọi là hơi xanh xanh một tí hơi xanh xanh hơi vàng vàng một tí còn cái ông đấy thì cái khung nó hơi tím tím hay là đỏ đỏ gì đó đấy thì nói chung là nó khác cái, cái khung trừ nợ hai trăm k nhỉ, trừ nợ gì đấy anh tô à à, à ok anh tô ơi em cảm ơn anh tô nhiều được luôn anh tô ơi ê nhưng mà trận vừa rồi anh tô có xem không nhờ anh tô nhờ trận vừa rồi anh tô có xem không đấy anh tô mà xem nấm tú hơi bị buồn nhá trận vừa rồi ông tú đánh à, bài à, bài gì nhở ê phải là con a chốc này á phải là con a chốc này á phải là con a mất rồi oh, yeah. kháng phép đi thì trận vừa rồi em tú đánh một bài gọi là voi libya ba đấy không biết là anh tô có xem không voi libya sát thủ anh tô mà không xem thì hơi thì anh tô tối nay phải xem lại nhá tối nay anh tôi phải xem lại đấy tại vì trận vừa rồi ông tú đánh ấy đấy chỉ một điều có đâu hình có đâu hình huynh đệ ơi huynh đệ à huynh đệ ơi nhưng mà huynh đệ ơi huynh đệ ss gặp anh tú va chạm tí nhở hai anh em va chạm tí nhở huynh nhờ, làm một chút không một chút không một chút va chạm không tại vì khi mà anh đang livestream á thì anh có thể gọi là mềm mềm tay được á còn khi mà anh offline nó sẽ là một cái gì đó rất là khác thành ra là anh nghĩ là chúng ta nên va chạm luôn đi ấy ơi Huyễn Long này à, Huyễn Long này mình cũng thích đấy. Thật ra là kiểu đánh lu chích ấy thì thích. Tại vì các bạn Huyễn Long này cho mình tiền á, thì mình là một người rất là thích tiền anh em ạ. Kể cả trong game kể ngoài đời ờ rất là thích tiền. Game cho tiền thì mình nhận tiền, còn ai cho tiền thì mình cũng nhận thôi. <laughs> mua con này hay là mua con này nhỉ? Chắc là mua đấu sĩ đi anh em ạ. Form đấu game đấu sĩ mình nghĩ là đẹp hơn. Đồ này à. Một cái vô cực một cái nỏ xét đánh điên nào. Hợp lý đấy chứ leona hai nè ê con này nhá con này nhá hai anh tú đi xem minion không đi xem minion là phim mới à ok anh ơi xong game đi anh ơi à ok nhá huynh ơi phim mới à phim gì đấy vì đi nhìn giống sơn tùng nhỉ à, sơn tùng mới là tùng sơn đấy xem để chi à đâu em tú chiều anh tô tí chắc là mình không úp cấp đâu nếu mà ra lõi kia được thì mình sẽ ấy thôi thì mình chọn thôi xin em đừng giấu ui ai chốc hai luôn đồ này à đồ này không ngon lắm đồ này các bạn là phải có phép cơ mà team mình thì chưa có phép lắm nhưng mà thôi cho là vui rồi anh em ạ leona vào không cho một sức mạnh phép thuật với mỗi đảng đang sở hữu à chắc là cho con kê là ngon nhất rồi nhỉ con này có năm phép còn lại cháu nào có năm phép cả để xem cho con nào đã từ từ anh em ạ leona hai con này vào nhỉ thôi chắc là cho leona vào đi ok dễ chưa dễ chưa dễ chưa dễ chưa một cái huyết kiếm luôn không nhà này à chết rồi đi xấu rồi huyết kiếm luôn là mình nghĩ là khăn với cả diệt chắc là ngon hơn nhỉ còn không thì từ từ đi đây là cái mảnh gọi là đồ kim long nhá mảnh đồ kim long đấy một chặp không hách được đồng nào à cố lên ui không hách được đồng nào cái đồ này phế đấy quyền trượng giả kim mà tôi có thực sự là giả kim vậy đơ với tỷ lệ ờ, ra được hai đồng thì nói chung là phải có con volibia cơ mình nghĩ là có con volibia nó hack mới được nhiều đấy có xem khúc cuối nha em mà ok nhanh tô ơi được luôn anh tô ơi thầu red là thay con này Turret. Từ từ đi nhở, từ từ đi, từ từ đi. Tầm này mình nghĩ là để mấy con hai sao này mình nghĩ là ngon hơn. Nếu mà các lắp thì lắp vô cực sớm hoặc là huyết kiếm thôi. Tại vì khăn tầm này mình nghĩ là chưa cần lắm. Từ từ nhé để mình xem gặp nhà nào đã. Miley à? À vô cực đi. Tại vì vô cực tí nữa mình đánh cookie hoặc là đánh xe da đều được. Đấy, hai đầu ngay. Nó phải như thế anh em ạ nó phải như thế nhà này có chiến lợi phẩm mà nhưng mà có một cái giáp được không thì mình nghĩ là mình lo được ấy con scanner của mình có giáp này hai đồng nữa thì đẹp hai đồng nữa thì đẹp à lắp thêm cái giáp à không được đâu sói à không được đâu sói à yêu tích tiền không nhở thôi mình nghĩ là không cần kênh hai đâu không cần kênh hai đâu giữ cái đầu lạnh đi giữ cái đầu lạnh đi vt cần tiền á vt là ông trùm mê cô tiền đấy hợp lý anh em ơi một rau bốn đồng nhá một rau bốn đồng lêu na hai à ê con này ngon á phải lên cấp rồi phải lên cấp rồi cơ bản là con zone này kẹp được chiến binh với cả ấy luôn anh em ạ thành ra là nó hợp nó hợp pha này nó hợp nó hợp hệ á thành ra là mình lên luôn kẹp được con ai chốc với cả kẹp được con này mình hách tiền luôn hách tiền từ gọi là kim long với cả huyết long ui ông hoàng lại tức kim long càng nhiều tiền càng mạnh hẻ em tú à đúng rồi nhá trần đăng khoa ơi ông hoàng lại tức cái ông hoàng lại tức cái <coughs> cho con này đi kiểu ví dụ mà con kên của mình mà móc được mấy con yếu yếu một sao thì mình sẽ cho con kên sau còn không thì thôi anh em ạ cơ bản là cái đồ này nhiều khi nó cũng tăng được sức mạnh cho mình á đây nè đâu rồi scanner đâu rồi cái đồ này nó tăng cho mình đó là hai mươi sức mạnh phép thuật và ba mươi năng lượng anh em ạ thành ra là mình đánh còn đánh ui không ra được đồng nào rau này à hơi tiếc một tí nhưng mà không sao có bút thì bú mà không bút á chơi chơi kim long bao giờ hôm nào chỉ chơi nha cái bài này nó chơi thì nó hơi cuốn nhưng mà bù lại nó hơi khó chơi anh tô ạ nó hơi khó chơi một chút thành ra là hôm nào em tú sẽ chỉ anh tô chơi nói chung là chơi thì nó cuốn thật nhưng mà kiểu nó khó chơi nó phải lì á chơi bộ môn này phải lì phải lì cái mặt trâu mặt ngựa vào không thể nào mà gọi là xả tiền được chẳng qua là cái huyễn long này là cái huyễn long hải tặc đó thành ra là em mới úp cấp thôi thì bây giờ mình đang thừa một cái kháng phép thì đẹp nhất là mình lấy được một cái ờ, thú tượng hoặc là một cái vút rồng không vút rồng không ngon lắm thú tượng thì đẹp hơn giáp với đai còn lấy găng thì có kháng hiệu ứng à mình lấy kháng hiệu ứng hoặc là lấy đai thôi chứ bây giờ lấy bút rồng thì cũng chả để làm gì anh em ạ chắc là lấy găng đi thì nếu có gì mình làm bốc đồ hoặc là làm bàn tay hay là làm kháng hiệu ứng cũng được đấy đây rồi ui một đồng mà phế đấy mình sẽ tích tiền đi nhá để mình lấy thêm đam cho cái đồ kia anh em ạ lấy thêm đam cho cái đồ kia không còn đấu sĩ nào anh em nhở không còn đấu sĩ nào nhở hãy lên cấp sáu lên cấp sáu đấm nhau không không mỹ đâu không cần đâu đánh kim long ấy cứ lì lì một tí đi mất máu một tí cũng được anh em ạ chịu chịu khổ một tí cũng được nhưng mà tí nó bù lại mình mạnh lắm tầm này mình xả tiền xong rồi mình có trích được một tí nhưng mà tí nữa cảm giác đuối lắm nên chắc là thôi nhà này kinh đê có con tam ken cầm rất lửa anh em ạ mình hơi bị kỵ mấy cái dắp lửa đầu game nhìn cái dắp lửa nó hơi bị gọi là ngấy ngấy một tí hy vọng là con kênh của mình giết được một chết ở dưới đây có phước lành cái là không giết được không không đủ đam mà xin hai đồng thu ống được xin hai đồng thôi ui nó còn ấy nó cơ nó còn búp giáp phát nữa cơ ui đạo siêu các thứ các thứ liên tục anh em ạ à. đạo siêu các thứ liên tục đạo siêu các thứ liên tục không làm được gì anh tú ơi em xin số tài khoản với à xin số tài khoản với à yêu tê nhờ đợi em tú xíu nhá đợi em tú xíu nhá con này có thay ai được không nhở chắc là thôi khỏi hay số tài khoản nào ông này spam kim long mà anh em mà có đâu em tú spam đâu để em tú xíu nhưng mà có kèo gì à hay là tự nhiên sao lại à... <laughs> xin số tài khoản em thú đấy cho em tú kèo đây em tú ăn kèo đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ anh ấy chắc là do em tú công hiến kim long nên là hào đỗ gọi là ấy đúng không cho đúng không em tú đã gửi số tài khoản yến trương đã rồi tí on tiếp em tú ơi à, ok ok ok nhưng mà chắc là hết trận nhá anh à, anh ấy ơi chắc là hết trận làm trận kim long mãn nhãn nữa đã win nhà này được thì đẹp win được thì mình bán đi thích tiền luôn á hợp lý anh em ơi hợp lý quá ba mươi tiền lần này siêu giàu siêu giàu con này không mua được nhở mua thì nó bị thọt tiền nên mình không muốn lắm nếu mà ra một rồi hack được hai tiền thì bình hơn vì đi live muộn vậy á live muộn vậy tức là cái thời gian bắt đầu live hay là cái thời gian kết thúc live mọi người để <laughs> cho con này ở đây một mình đi à không thật ra là phải đánh chết cơ mới, được anh em ạ phải là kết liễu cơ thì mới được mới là tính ê bây giờ mình làm một chút thử thách không canh con nào kết liễu ấy thì mình sẽ gọi là đổi đồ cho nó không lắp đồ cho nó không hợp lý không Fili thấy lúc nào cũng đẹp trai nhất là từ lúc mở mắt ra tới giờ chơi chín kim long toàn toàn top bảy tám à. Ok. Ok. chưa? Em tú bướng chưa? Kiếm nữa là nhiều kiếm nhờ, nhiều kiếm nhờ. Tí nữa phải làm cái túi đồ URF rồi đấy anh em ơi. Tí nữa phải làm cái túi đồ URF rồi đấy. Phải là túi đồ URF nha túi đồ urf và rút à lên cấp rau này thì không được còn nếu mà cho con này vào thì có chiến binh vào cái kia hơn à em mình nghĩ là cho cái này vào đi tại vì sao tại vì cơ bản là mình à, mình nghĩ là giữ máu thôi tầm này hai đấu sĩ ngon hơn đấy còn cái huyễn long này mình nghĩ là thôi nhá hách được mấy đồng à quên được mấy mấy mấy tơn là ok rồi anh em ạ tóc anh tú ở ngoài đẹp chơi đẹp trai hơn trên live tất nhiên rồi phương anh cơ bản là tầm này trên live em tú đang ấy mà em tú đang đang đang gì nhở đang mới ngủ dậy các thứ này à, thành ra là hơi củi bướng thì vật cl à urf là sao vậy anh tú tức là một cái lõi túi đồ urf với huyền nó cho mình một cái mảnh xẻng với cả một mảnh đồ nhá đấy bữa nào phải ra hà nội xin chụp với idol vt một bức ảnh à, thoải mái luôn thoải mái luôn mười bức luôn cũng được vt thoải mái mà tính ra là vt mỗi lần đi off vt cũng thích thích chụp ảnh chứ ê con này bị điên à con ami hồi máu nữa kìa à chiến lợi phẩm đấy anh em ạ nguyên nhà rồi con nami này mất dãy nhở giận thật con nami làm hết á anh em nhìn con nami hồi bao nhiêu máu nhá hồi một nghìn tám trăm máu anh em ạ cay thế nhở ở à, đâu ở đây một nghìn bảy kim long túi đồ rep thập tử nhất sinh lò rèn và khai sáng à cái thập từ nhất sinh này nghe nó có vẻ hợp với kim long á nhưng mà tầm này mình nghĩ là cần lấy một cái gì đó đột biến hơn phải là túi đồ urf phải là túi đồ urf Ê. cái đó cái cái đó cái cái đó cái cái đó cái Ê, phải dùng luôn á phải dùng luôn á cái gì mà thượng long vậy trận này không đánh thượng long thì lại ra thượng long cơ bình thường đánh thượng long zone full ba rồi nó có ra đâu cái sát thủ à hay là xạ tiễn nhở xạ tiễn thì nó đánh xây ra ngon hơn hỏng rồi sát thủ tầm này đép được xạ tiễn thì tí đánh ui chết rồi gì vậy má thượng long kỳ cái gì đấy nó lấy lõi của bấm tú rồi lấy sát thủ là xạ tiễn cũng được nhưng mà thằng <tsk> chân đấu sĩ này à đấu sĩ kim long à đần á đấu sĩ đánh si phiền nhưng mà si phiền đánh chán quá rồi thấy đấy à đối đồ rf có phải là bú không cứ ra cái gì sách ấn ấy đập thì chả ra cái gì cả phế vãi coi như chấp một cái lõ vàng rồi đấy đấu sĩ với chả đấu sủng hay à hay à <laughs> gà và cờ không hiểu không hiểu làm như vậy cũng bị trừ gà anh em bạn chịu ấy chả biết làm như nào mới vừa lòng được <tsk> mặc dù là chỉ đập cái ấn thôi cũng bị trừ à khó chịu chùa ừ. chắc là bấm một cái lên cấp rồi nhờ anh em nhở tại vì tích tiền đi tích tiền thì con này nó sẽ mạnh hơn đấy nhưng mà cơ bản là con này cầm đồ phép nó không ngon gầy lắm ấy. thế là đao sau mình lên bảy mình rôn kiếm con rồng nhá đao sau đi nhìn em hạnh phúc rôn ba đao thượng long vẫn kịp mà vt à, kịp kiểu gì đấy kịp kiểu gì đấy mới yêu tại sao tình yêu người ta khi yêu cách xa chẳng cần lo lắng bây giờ chắc là mình nhặt một cái cung hoặc là nhặt một cái một cung hoặc là một cái gì nhỉ hoặc là một cái giáp lấy cái thú tượng phải là một cái thú tượng cũng được ok một thú tượng cũng khá là ngon chắc là mình lên bảy mình roll một tí đã anh em ạ ừ, thường thường thì nên mở sách ấn sau đâu đấy thì hay hơn anh chú ạ em nghĩ vậy ừ, cũng có thể chắc là do anh chưa trải sự đời á cookie anh em ạ kỳ ngon á xin cookie cũng được cookie lấy về mà đép anh em ạ ok cookie cầm đồ mình nghĩ là ngon hơn một cái giáp thiên thần với cả một cái kia mình đang muốn lấy một cái thú tượng ấy chắc là cứ đép đã ở tí nó tính sau nhá đấu sĩ nó hơi phèn nhưng mà chắc là mình lên cấp mình rôn thật á mình lên bảy mình rôn kiếm á mình kiếm cái đó cái mình kiếm cái đó cái ui nhà này ra rồi à à người ta ra ra cái ấy em ạ còn không thì như vậy tích tiền một tí nhở mình nghĩ là tích tiền một tí cũng được vậy một cái áo choàng cũng không phải là một cái gì đó rất là tệ nhá tại vì muốn mình muốn tầm này ấy luôn á đẹp luôn á cứ từ từ đã anh em ạ cứ nhiều tiền á tí nó tính gì thì tính sau nhá tầm này cứ phải là tầm à, tám mươi tiền đã tám mươi tiền đã anh tú hơi vã rồi à thúc kỳ tầm này chưa có phá với cả chưa có lễ hội nhưng mà mình nghĩ là được cầm đồ được là được rồi con sen chặt đam này Ui. với cả mình nghĩ là cookie phải cần thêm một con idas tanh á thì nó mới xả đam được nhiều anh em ạ còn không thì nó hơi phế ai da năm mươi ba năm mươi bốn máu à cookie đam không bằng á chốc luôn à đam không bằng á chốc à nãy lấy được cái xạ tiễn hoặc là cái sát thủ thì bính khi nào ọp người ủng hộ anh tú em đi ké à? không anh tú trách xem nhận được chưa ạ à, của ít nhưng tình cảm nhiều ạ à, ok cảm ơn hào đỗ nhá được em ơi cảm ơn em nhiều nha anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn mình nghĩ là thêm tanh đi đó năn khi thà đừng gặp vui hơn em sẽ đến đám cưới anh và nói lời này đào sầu lên cấp rôn nhá xả tiền anh em ạ ra sau rồi trả tiền nhá ra sau rồi trả tiền nhá nhà này thật ghét không kéo được mình nhưng mà bù lại nhà này có con nearly ba với cả có một con rồng ái đát tanh khá là kinh nhà này có con lõi đẹp thế chiến lợi phẩm ở à, bên phước lành xong rồi còn à, hóa hình nữa cơ đóng mình thu lên nhà lắm anh em ạ ok nha anh nhận được rồi hào độ ơi cảm ơn em nhiều nha ai da không biết level chết nào mà cảm ơn hào đỗ nhiều nhá anh tú hát đi để em nói anh tú hát nhiều thế đi à? là sao cơ sao lại hát đi để anh để em nói là sao la la la la la la la la la chắc là mình roll nó phế quá nhở yếu quá cookie này level bảy năm thật ra là mình úp cấp thì cũng level bảy năm mươi tiền thôi nhưng mà Ui, level tám level tám tầm này á ác nhở hai nhà có đồng vàng rồi à đừng ra đồng vàng nữa trả đồng vàng đây Ui. ê nhiều nhờ nhiều nhờ con cookie này công nhận là farm ở cái tên này khá là nhiều thật á sona này qua đi bia hai à cứ lên đi yesua à? sâu y này ta lung hai từ từ nhá bán đã bán đã thích tiền đâu này đã Zoe phải mua Zoe ấy nhưng mà từ từ hết ra mua anh em ạ. Đấu sĩ chắc tí nữa là mình dùng con on hoặc là gì nhá. Olaf chắc là khỏi. Ta lông cầm vô cực. Cái này với cả bàn tay. Ra xua cầm huyết kiếm. Hoặc là ra xua tí nữa cầm ờ, không. Ra xua mình nghĩ là không cần cầm huyết kiếm đâu cho nó cầm ờ, cái cái cao cho hàng cũng được. Xong rồi tí nữa mình kẹp đồ cho Idas nữa là binh. Trận này không đánh phá của anh em ơi. Nhưng mà còn con Idas quá, Idas phải tanh được anh em ơi dây ra ba top bốn thì sao à thì đen á đen á xong game anh đi ăn hay chơi tiếp à chắc là anh đi ăn một tí nhá <laughs> huynh ơi chiều chơi nhá nhiều tiền thì nhiều tiền thật đấy nhưng mà mình đang hơi bị gọi là mông lung ở cái giai đoạn này đấy quả đổi lõi chết cơm quá này đi cái gì đây nguyễn long ở đâu đấy em tú bỏ nguyễn long rồi mà nhở zoe zoe với ken à uh. phải roll một tí đấy anh em ơi ken hai này đấu sĩ này nhưng mà tầm này mình nghĩ là từ từ đã anh em ạ bỏ bỏ mấy con kia đã bỏ đấu sĩ này ra này đẹp đấy em ơi chơi đá rồi à chơi đá rồi cái gì đó cái đồ này ra sớm thì có phải là ngon không kim long hồi nãy là có phải là bú rồi không tập này đánh bằng da sủa à? đánh bằng da sủa à? ba chiến binh rồng ba thần thoại ba chiến binh rồng ba thần thoại à sức mạnh công kích ở cho con này được ấy chứ từ từ nhá xem sao đấy anh em ạ cho ta ra chiêu sớm rồi anh em ạ cho talon ra siêu sớm đi Ui, tưởng kẹp chết con talon talon của mình chưa có bang hộ ấy hơi yếu còn không một tí nữa mình xoay qua xây da, à xoay qua xây da thì bây giờ cần một cung nữa ui rồi si phiền một cầm chiến lợi phẩm đấm em tú nguyên nhà à quên đấm em tú bốn con đó tay thế nhở có trận này khó trận này khó trận này khó trận này khó rồi dồn xẻng kiếm chín kim long đi ờ, ra xua cầm cung à chắc phải lấy á phải lấy á u xẻng hoặc là kim long chín kim long thì có nai đét nữa đúng không ê phải lì ấy anh em ạ phải liều á ê phải á phải á phải liều á phải liều á chơi lớn đi chơi lớn đi chơi lớn đi nếu mà ra con kia là tám đúng không thành ra là tám với cả thêm cái kia nữa là chín bỏ con này với con này đi cho con y đét vào xong rồi cho con này biến kim long mà phải không nhở phải phải ai đấy ai đấy ai đấy ai đấy ây ôi ôi từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ mình ăn thừa một con ta lo mới cả thừa một con ỏn đúng không thành ra thì nó kiếm nó xây da vào xây da đúng không nhở kiếm một con xây da đúng không nhở con này chết đi không chết được luôn nè lì phải lì vương miện vô địch này ờ, con này cứ từ từ đi đáo này ra đã vương miện vô địch này cái thằng ngoài chắc là cho con gấu đi tại vì cơ bản con gấu mình xếp ở dưới cookie chắc là bỏ thì đã kiếm một con uh, hộ pháp nữa là đẹp chết rồi gặp này này mạnh lắm anh em ơi chắc là cho con này đi tại vì cơ bản là tầm này mình muốn tanh hơn đấy chứ không phải là muốn nó gọi là hack một cái nico đâu tầm này cũng phải tanh đã tanh được đã phải là tanh được đã anh em ạ nhà này mình thua ấy chứ không ăn được kiểu clear nhanh quá cố lên áo trà bóng tối ơi ư ừ, bất tử cái tứ đi ui ơ con dâu y nó không đánh nhở đủ bốn giây rồi mà ta à oh shit nhưng mà tí nữa mình nghĩ là rôn con rồng hai cái thứ <laughs> chắc là ổn á dây chuyền à dây chuyền áo choàng à ê bây giờ mình nghĩ là câu tanh là được á với cả mình cần tiền lên cấp hơn á không còn nhiều đâu ê xây da nha xây da nha dây chuyền á nè dây chuyền nó xét chim long từ từ đi từ từ đi một rau nữa anh em ạ một rau nữa đi cho vi đi xin một rau nữa đi lì đi một rau nữa thôi sống sót được một rau nữa là thành công một rau nữa là mình nghĩ là xong đấy một rau nữa là xong game đấy một rau nữa tí nữa mình thay con này đi bỏ con này đi nè kẹp con này vào kẹp con này vào là có ba ba cuồng long ba cuồng long xong rồi kẹp thêm một con gì nữa nhở tầm này mình nghĩ là không cần tiền đâu nhở tầm này mình nghĩ là cần lên cấp hơn á bảy mươi sáu tiền à thôi một rau đi một rau đi phải lì á phải lì á phải lì á vt tin là vt làm được anh em ơi yên tâm yên tâm yên tâm yên tâm không phải nào mà thu nguyên nhà được anh em ạ đồ này để luôn đi để tí cho con xây da nhá mình nghĩ là con xây da cần hơn á gặp bài này không thua được nhá thêm thread là úp cấp luôn anh à bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh phải lì á phải lì á phải lì á đừng có gọi là vội càng vội càng đi phải lì tin anh tú mà cái thế này anh tú làm nhiều bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi lì thôi lì thôi lì thôi lì lì lì lì lì lì lì lì ok rơi đen từ từ nhá trận này em tú lo được trận này em tú lo được đáng lẽ là lì thêm một round nữa nhưng mà thôi anh em ạ trứng rái nó hơi rén vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi ok con ta lông tầm này cứ để nó phụ đam một tí đã kiếm thêm một con vệ sĩ nữa nhở hay là khỏi phụ đam nhỉ anh em nhở vệ sĩ thì con này tanh trâu nhưng mà thôi mình nghĩ tầm này không cần đâu tầm này mình là không cần đâu ê quên quên quên tháo cái đồ kia ra đấy bán này đĩa này bán ỏn này bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh mấy cái thế này em tú lo được yên tâm yên tâm yên tâm nhà này ao xin hai đúng không nghe nói ao xin hai từ từ nhá giết chết con này đi giết cái con này đi chết con này đi ừ chưa chết chết chết chết chết hai máu hai máu hai máu hai máu hai máu hai máu hai máu hai máu cái hai máu cái hai máu cái bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh anh em ơi Ê, cái này cái này cần đấy cái này cần đấy cái này cần đấy cái này cần á ừ nhá rô đã anh em ạ rôn đã rôn đồng hai đó yasuo cho người ta đừng chết nhá đừng chết nhá đi gần sống á giết con này đi giết con này đi giết con này nè con này nè oh shit đét hai là sống rồi gặp quả áo xin hai thốn quá anh em ơi không biết chơi kim long rồi ừ, top tám thì không biết chơi còn top một thì ờ, đỏ ờ cá đuối quá không nhưng mà cái thế này nó nó hơi hơi làm khó vì gì á nó hơi khó một tí á cơ <laughs> bản là đuối quá lên chín nhưng mà không có tiền zone mọi người ạ mình nghĩ là zone được con ái đen hai chắc là cũng cải thiện được nhiều á kiểu nó tanh được nhưng mà thật ra là con si nó hút xuống thôi đúng không <laughs> anh đú em có thể vào lúc người ủng hộ được không ạ à, được á được á nhưng mà có gì mọi người ạt em tú nhá em luôn à. 56 điểm mà Không bằng cái top 1 luôn à. Ê, hình như là cái điểm xuất phát từ đầu của em Tú sáng nay á. Ờ 7118 à. Xong là bằng điểm mà hình như là nó không lệch một đồng nào luôn, nó không lệch một tí điểm nào luôn á. Ao xin hai tại vì lúc quả hồi nãy con dâu của mình không đấm với con Niali này nè thua một rau đau quá không thì đỡ hơn một xíu cơ bản là nhà này lõi đẹp quá nhở đấm mình được một rau hai chết thôi nhưng mà rất là đau á thôi vì đi chạy cái chắc là bây giờ em tú ọp mà em tú đi ăn cơm nhở thì có gì là chiều em tú like tiếp anh em ạ chín kim long chỉ cần tanh châu thôi cần gì kẹp xây ra full tanh rồi thêm cc là top một ạ ừ, cũng hợp lý tại vì mình chơi chưa nhiều nên là hơi gà có thể là mình chơi chưa nhiều nên nó hơi gà một xíu nhá thì chắc là bây giờ mình off mình đi đi ăn nhá xong rồi tí nữa mình uh, xem lại cái giao án kim long lủng này xong rồi chiều nay mình lại kim long tiếp cho mọi người xem nhá bye bye anh em nhá cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình trong uh, buổi sáng ngày hôm nay nhá thì anh em nào mà chưa like cho mình xin nút một like nhá còn bây giờ em tú đi ăn đã chúc anh em ăn cơm ngon miệng nhá bye bye mọi người bye bye